tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận lúc bên anh bao giờ cũng an thần nói em không nên dùng quá hai lần ta ra ta ta ra ta ta ra ta ra ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta hi hi hi hi chiu điu chiu điu chiu điu chiu chiu hello mọi người nhiều điểm thế có đâu nick kia em tú nhiều hello nguyễn thái nhá hello nagi hello phúc lộc hello danh nghĩa hello hải đăng hello hàng sơn nhá hello à, mọi người <laughs> không chào à naki bị khủng à, hello naki <clears throat> em thấy anh tú vô trận lâu rồi mà có không vậy giờ anh tú ấy vô mà ojin hori săn kỳ à không sợ vào đây thật ra là đánh à, vui vui mà tối nay đánh giải anh em ạ giờ làm bài trận danh cho nó <tsk> vui vẻ cái ờ ờ, săn rồi cuối cùng có ông nào đâu đòn à, xong rồi cái lót vi gì đây ờ đúng là vui vẻ đấy mang vi đi đến đây à <laughs> chưa thông báo và xem là ok hello a chề nhá em chào anh minh nhá nhưng mà anh minh đâu anh minh bảo em mang em đến đây xong rồi không gặp anh minh rồi anh minh đòn đấy anh minh lừa cái anh minh này có biết tìm trận không vậy sao lại gặp cái lobby này nhờ bịp thật anh không định add thêm người ủng hộ bà bốc à chống trải <laughs> từ từ ra kia anh cũng chưa biết ai với ai á từ từ đã để để tí nữa anh trách lại cái chứ anh cũng chưa trách cái đấy á chưa trách cái người ủng hộ <laughs> kiểu chưa biết ai với ai hết á nhiều khi mình còn chưa ad fan với cái người ủng hộ ấy chứ <laughs> em tú vô tâm Pem pem pem pem pem pem pem pem. Chửi người ấy bị khùng à? Có chửi đâu mọi người, nói vui vậy chứ em Tú có bao chửi ai đâu mà. Gặp lobby này anh chịu à? <laughs> em cũng chịu ấy chứ. Nhưng mà lobby như vậy lại dễ đánh này, kiểu đánh nó thật ra là đánh nhá nếu mà đánh cái lobby này ấy, kiểu đánh top bốn thôi xong rồi chạy cũng được kiểu đánh gọi là focus top bốn thôi thì nó dễ dễ hơn với cả đánh cái nick gọi là điểm chung chung á tầm cả hai cái ba đẹp còn đánh tầm ngàn năm ngàn sáu gặp mấy cái lobby này cũng hơi hơi run một tí nhở kiểu tự nhiên xui xui ấy ăn cái top năm phát trừ bốn mấy oan lắm chưa mở máy nữa à hello đức thắng nhá biết chào xong chờ đợi không vậy anh vt à? <laughs> anh vào liền cái chờ đợi thì đến bao giờ đợi bao lâu không đáng sợ sợ là không biết chờ đến bao giờ thời gian trôi qua để anh không yêu người yêu không nói nên câu vì yêu em vì con tim vô đê tám mươi tám hoài vậy nhưng mà tính ra là server việt cũng tầm mấy nghìn người cao thủ ấy chứ không thật ra là khoảng hai đến ba nghìn thôi chứ không phải là mấy nghìn đâu hello tế hành nhá hello trần minh nhá người trẻ nào đấy trước anh gặp lobby này trừ 70 á nhờ 70 là anh top mấy tại vì em nghĩ là tùy á nếu mà anh tầm k 5 k 6 anh trừ 90 cũng có chứ tại vì lobby cao thủ thì cũng không biết chính xác là người ta bao nhiêu điểm nhưng mà thường thường <tsk> cao thủ là bị trừ nhiều rồi kể cả gọi là bốn năm điểm á thì nó cũng ok nói chung biết hết giờ live team người ép trừ ông anh này live toàn giờ vớ vẩn ừ. nói chung là anh live giờ nó chưa có gọi là chuẩn chỉ lắm nhưng mà <tsk> chắc từ mai là phải live đều á hiện tại đang thiếu thiếu giờ thiếu giờ một chút tầm bao nhiêu điểm mình thách đấu với anh á tầm cuối mùa thì mình nghĩ là khoảng rơi vào một ngàn đến một ngàn mốt thì nói chung là cứ đánh lên tầm ngàn mốt là nó chắc cốp á còn à, một ngàn với cả một không năm mươi thì có thể là <tsk> một hai tuần nữa người ta cũng lên thôi nên là nếu mà để chắc cốp thì mình nghĩ là một k một một k hai là đẹp tại vì à, cuối mùa thì mình thấy cũng lên lên được tầm đấy á đấy là mấy mùa trước nhá còn mùa này thì mình không có gọi là để ý lắm ông này thách đấu một trăm điểm mà mà gặp toàn tím này anh cảnh vào đây anh cảnh vào đây là một chút kèo này anh cảnh vào đây đấu đá với thằng em này này <laughs> lobby thánh thần à. lobby thánh thần á lobby thánh thần thì tự nhiên hôm nay mình nhớ ra là mình có một cái live stream ngày xưa mình đánh con go with thánh thần và có một người vào thả cái xét thả cái xét vào anh em ạ sáng nay mình đánh một trận đột biến hắc à, ht à, quên đột biến à, đột biến gì nhở đánh nhanh top một khá là hay nhưng mà phải ra thì nhở phải ra cái xa <laughs> hello anh tú và hello mạnh long nhá lúc đấy k năm mà ừ, k năm thì trừ nhiều nhá tầm k tư là nghĩ là trừ nhiều rồi k ba nhiều khi nó cũng gọi là bình thường k ba thì bình thường nhưng mà k năm á ui k năm là tầm đấy bắt đầu trừ nó thốn thốn á kiểu đau lắm còn sinh nghỉ cũng ngon cơ tại vì tầm này em thấy cái nhà phát minh hai ba vật phẩm xanh với cả xám mà xám với xanh à trông phèn đấy ví dụ mà cái gì nhở vàng với cả cái gì ấy thì ngon nhở nhưng mà nếu mà lấy cái này đánh win trick được còn lấy cái này đánh eco 20 vàng thật ra là bây giờ để eco đánh cũng ok đấy nhưng mà em nghĩ là em lấy cái này đi em đánh hên xui nhá em thích chơi kiểu hên xui hơn ok đừng có ra phun tường tiếng tướng hoặc tiền nhá chó ghét này hợp lý này được đấy chứ làm một tí chó ghét đi anh em ạ thật mid for mid for chó gát với cả ấy à mid for chó gát với cả một mảnh đồ với cả một cái đập đồ à ê từ từ nhá trông nó hơi phèn anh em ạ mình phải kiếm một là ngoại binh hay là đột biến sớm á là cái lõi này tí nữa ấy lắm tí nó kiểu chấp chấp lắm thành ra nó hơi ghê á Hai thích tiền thôi nghĩ là lên cấp đi đánh nhau mạnh mạnh tí đi là cái lõi này đánh lu eco này là đời đi đấy chưa có ngoại binh chưa có đột biến nhưng mà có hai con rồi cũng khá là ok được không tệ lắm cho con này vào đi có đam hơn này bờ lít một cái bốc đồ một cái cung xanh một cái cung xanh một cái vô cực một cái kháng hiệu ứng không làm trận di hin không từ từ nhá cái eco đã hello hạ bân thiên nhá kho báu đi anh ở à. đây em tụi lấy kho báu ở đây ok năm mọi người thích kho báu nhờ cao thủ top một cộng ba mươi lăm điểm là elo thấp à ông á cao thủ top một đó cộng ba mươi lăm mình nghĩ là thấp nhưng mà không gọi là thấp quá đâu gọi là không là heo quá thấp bình thường thôi nay anh bận chứ không anh đã vào mà à anh anh cảnh à, sắp xếp đấy thu xếp đấy vào đây, lói lói lói vào đây vào đây mà trời nhà này có cái lái sẵn tầm xa trâu quá anh em ạ có đép được con nào không vậy đép con đấy ừ. mình cần ngoại binh sớm đấy nhá còn không thì à, hơi khó đấy phải đánh mạnh tầm này ấy, tí nữa người ta hơn mình một cái lõi kim cương á bây giờ mà không có ngoại binh hay là không có đột biến thì trông nó hơi phế phế á ngoại binh không á zone ngoại binh không á chắc là không mọi người ạ zone thọt lắm mình phải eco tiền đấy thật copy này mà không eco tiền là đi á cho cái này vào thì cũng được này nhưng mà nó không ra cho mình con đột biến luôn nhờ con dead sai cũng được ấy chứ nói chung là cứ eco tiền nhá đánh lu cũng được nhà này ba xúc sắc cũng chưa mạnh này ui ba xúc sắc lên level năm à xúc sắc cho tiền nhở ờ quên mất ui nhà này có ngoại binh à nhà kia có ngoại binh kinh á trông sợ đấy tú ơi em nè em nè gì đấy dồn gọi binh đi anh nhá dồn phải không vậy phải không vậy mà dồn sợ không ra chấp luôn một cái lõi á phế quá anh đang muốn eco một chút đấy cho nhiều tiền đã tí đánh nó dễ tại vì tí nữa chấp một cái lõi rồi mà bây giờ mình còn không có tiền nữa thì đi á thật đi thật á hay là dồn nhở rau này lại win à mình cần thua hơn anh em ạ cần thua thì đẹp hơn nhưng món câu này chắc là không cân được rồi sần với con heo thì kinh quá win luôn nè, win thì hơi dở win thì hơi dở một chút win thì hơi dở một chút Gipmi bay ra khỏi giải rồi đâu mọi người hôm nay tính ra là nghĩ là ai cũng còn cơ hội đó chỉ có chị vi hơi ít cơ hội thôi nhưng mà vẫn còn nhá chẳng qua là hơi ít thôi nhưng mà vẫn còn ba ngoại binh rồi đúng không nhưng mà con chó ghét này cũng ngon cơ thật nhưng mà trận này đánh chó ghét đồ này mình thấy nó không không uy tín lắm á nên chắc là thôi bán nhá có một nhà ngoại binh cùng anh em ạ đây nhà này vậy đi cặp nhà này bốn chết hợp lý nhá nhà này là cặp đôi hoàn cảnh à cặp đôi hoàn cảnh han kathleen à nhà này đánh win trích được ngon nhở han kathleen đặt máy chắc nó gánh á tối mấy giờ đánh giải thế em tú quá tối nay là bảy giờ ba mươi em tú đánh nhá bảy giờ ba mươi mười chín giờ ba mươi mọi người ạ vẫn như lịch hôm bữa thôi đánh năm trận bêu năm lượt về thì nói chung là tầm tối nay em nghĩ là tầm nói chung là em nghĩ là tầm top bốn là vào top bốn thì tầm khoảng bao nhiêu điểm là sáu nhân năm tầm ba mươi điểm tầm ba mươi điểm là chắc cốp á còn không thì hai tám được kiếm hai tiền kháng phép mà lấy con gp này cũng được ấy chứ lấy kháng phép về cũng được á nãy mà mình để lại con chó này có chó ghét hai à mình nghĩ là cần một cái khăn á cứ làm cái khăn trước đi tại vì bây giờ khăn ngon á tại vì đỡ phải sợ tim băng đỡ phải sợ hai và lít xong rồi đỡ phải lắp bút bẫy cũng được đánh va cao thủ chắc dễ top một một trăm đánh với cao thủ chắc dễ à được anh cảnh ơi nhưng mà trận này em lấy cái lõi này thì chưa biết nhưng mà cứ nhận nè được nhá dễ thì không dễ đâu nhưng mà cứ chơi thôi con này hai để làm gì không chả làm gì nhỉ hay là đợi đến không thật ra là bây giờ bảy rau nữa là sau rau sói lận nhở chứ không phải là sau rau chim à quên không phải là sau rau đá nếu mà sau rau đá thì mình đợi luôn mình lấy năm mạng binh cũng được nhưng mà sau đó chim lại anh em ạ à quên sau đó đá lại anh em ạ cảm ơn hạ vân thiên nhá chúc em tôi đánh giải tốt đạt tốt cao nhé em mãi yêu à em cảm ơn anh hạ vân thiên nhiều tại sao lúc vui anh bao giờ cũng đang bận lúc bên anh bao giờ cũng đang giận cho mình gặp nhà ngoại binh sớm đấy để mình đỡ phải ấy cái gặp nhà này thật ra là có con chó ghét hai chết nè ui nhà này ba xúc sắc mà tầm này chó hai rồi có một đi cô à mình mình mình nghĩ là nhà này tí nữa tầm ba chấm là họ có con chó ba đấy nếu mà họ là xài xúc sắc sớm nhưng mà mình nghĩ là đợi lên level sáu level bảy xài luôn có gì ra ra cả khazik còn rùa rùa ra được xa hoặc là cam ken cũng ok không mà mơ thấy gimmy bị đấm ba cái top tám gì nó ác vậy ác vậy ác với em gimmy vậy mơ gì mà gimmy ba top tám vậy <laughs> mi đi gimmy ba top tám kìa gimmy ơi <laughs> bao nhiêu điểm được gặp anh tú vậy á anh tú tầm này thì bao nhiêu điểm cũng gặp được cả quan trọng là ss có duyên là gặp anh em ạ lobby này full cao thủ mà thành ra là cứ ss là gặp thôi ta ta ta ta ta anh tú ơi sao em vẫn ở kim cương một hoài vậy à ở kim cương một mình nghĩ là do gọi là sao nhở gọi là chưa gọi là xài tiền chưa chuẩn á có thể là xài tiền chưa chuẩn nhé, xong rồi à, đánh bài nó chưa hợp lý lắp đồ chưa chưa ấy mất trích chẳng hạn như mấy ra mất trích các thứ lobby kim cương mà lại còn sáu mươi tám máu mà thật ra là win một round còn sáu mươi tám máu mình nói chung là cũng ok nhưng mà tí nữa phải chấp một cái lõi kim cương nên là lõi hai lõi ba của mình phải cần một cái lõi combat đấy nhở không có lõi combat là tí nữa mình đuối lắm hy vọng là đừng ba lõi kim cương ba lõi kim cương thì đánh hơi khó ba lõi kim cương thì mình nghĩ là phải à, xanh xanh á hũ của mình có một mảnh đồ rồi một trang bị thành phần đã được thêm vào rương của bạn một cái đai máu hoặc là một kiếm thì đẹp ừ. có một nhà có trích rồi đúng không ui nhà cặp đôi thần cảnh để dốc đồ mà lại có trích à ảo nhờ bịp bợ mà kinh đó mình level năm rồi cho tướng vào đép thôi cho con javan vào chắc là win đấy nhở để năm chết thì mình nghĩ là kiểu gì cũng win thôi đúng không không mà thua không không thể thua được ấy chứ đừng khóc một mình em ơi em học chè mãi mới ở kim cương ba giờ học ai để lên cao thủ anh á nữa nữa nữa học chè mà kim cương ba là giỏi đấy học à, học anh không học anh lên cao thủ không học anh lên cao thủ không cuồng đao à chó gát tiếp này ê hay làm đỡ vần không cuồng đao này từ từ nhá cứ để leona lại đi thật ra là bây giờ mình úp sáu luôn cũng được ấy chứ nhưng mà từ từ anh em ạ cứ chậm chắc thôi u uh. nico nico thì ngon nhá Ê, <laughs> mình giàu lắm luôn á trận này mình giàu lắm luôn á mình lên sáu mình gặp nhà kia thì hơi đen đúng không nhưng mà gặp thì cũng phải chịu á hay là thôi nhở bán hết đi không nhưng mà hai cam của mình ngon quá mình không muốn bỏ con rồi lắm á thật thôi lỡ rồi úp sáu đi mình muốn giữ con kim mưu này lại tí nó đánh cái gì nhở tí nó đánh cái gì ra đánh đỡ vần cũng được nếu mà đánh đỡ vần thì là cuồng đao huyết kiếm với cả một cái vô cực khá là ngon con này rất là bỏ đi trận này mình siêu giàu luôn á gặp nhà bên năm này đã được một chết là đẹp nhưng mà giống cái lin này không được bắn lắm nhà này luyện cung à bảo sao đánh nhanh á chắc là vua nguyên nhà thả phát nữa không ui thả phát nữa thì mày ra được năm chết à thôi coi như là gặp nhà level năm cũng đỡ đỡ vậy ba lõi kim cương là gimme đời đi á gimme nào đấy hello thằng tóc vàng <laughs> hello thế sự hello thằng tóc đen tóc vàng nghe nó ấy đấy thằng tóc vàng sai lầm khi nhuộm tóc nhở đấu sĩ không một chút đấu sĩ không một chút đấu sĩ nhở nói chung là mình đợi nhá mình đợi lõi sau đi chẳng hạn ví dụ lõi sau ra cái gì thì mình chốt đồ với cả chốt bài luôn thì nó hợp lý hơn nhà này bỏ tướng vào đép chưa vẫn chưa à? vẫn lì lỡ mặt trâu mặt ngựa à? hmm. khi em lớn yêu thương ba lời người thêm em trao nhà này bỏ tướng vào đép rồi nhưng mà mình là có con Catlin hai với cả có con đấu sĩ cơ thành ra là bài hơi mạnh ấy từ từ nhá nhà ông này có Talon thành ra là ông này cũng mạnh á con Bitfor của mình thả ông đẹp này con GP lòn vào đây được rồi con Queen mù hay. Hay xong rồi đấm người ta đẹp mà. Đấm yêu người ta. Hay cái gì đấy? hello tú tú nhá tối cứ ngoại binh hũ to to nhé xong chị làm diễn viên cho nổ hũ top một à quả anh vậy chị vi tốt vậy thôi chắc là mình nổ đi xong rồi mình à, xoay cái bài cái không hề hấn thăng hoa với cả tấn công điểm yếu à chắc là, là tấn công điểm yếu đi không hề hấn thì nó hơi phèn mình bỏ một chút tướng gọi là lấy đã mình nghĩ là đép luôn cũng được á hũ nó hơi gọi là bé tí nhưng mà không sao anh em ạ có sao không có sao không bram ngon nhá bram hợp lý này bram hợp lý này bán đi bán mấy con cù, bắp này đi cung nữa à cung nữa à cung nữa à đồ này thì mình nghĩ là đánh sivir ngon hơn anh em ạ đánh đỡ vần thì nó hơi gì gì á u giàu chưa giàu chưa giàu chưa siêu giàu rồi đấy con này đang thừa đúng không con này đang thừa đúng không bây giờ mình lắp cái cái gì nhà cung xanh cho con này với cả kháng ui ba đồ cv luôn nhá chắc là mình đánh cv anh em ạ đồ đẹp quá ok ừ, lên cấp tôi lên cấp tôi khinh kèo mà có đâu nhận mà em giữ có khinh hồi nào đâu có khinh đâu đua đòi nhuộm tóc ân follow quá có đâu mình nhuộm lâu mà mình thật ra mình nhuộm màu gọi là nâu nâu cho nó tối đấy không hiểu sao bây giờ ra màu vàng vàng á có thể là do dầu gội của mình chưa tốt hoặc là do mình gì gì đó hoặc là do mình tóc mình đẽo cho đép mài con đi gặp nhà gặp đôi hình cảnh à cùng hai hai nốt con ông nốt con ông ê win luôn không hai hai hai cần win á cần win á em tú cần win giữ lại máu cái lên tám lên tám đánh nó sướng lõi khổng lồ hóa này tiên tri trước luôn á có thì em tú lại không thật ra là có thì em tú cũng nổ mất tiêu rồi bây giờ mình đang thừa một cái găng đúng không thành ra là mình lấy tướng ui đỡ vần không đỡ vần được nhá nếu mà ra đỡ vần thì mình chơi còn không thì mình lấy cái cái này cũng được khá là ngon còn không thì mình lấy cái gọi là bốc đồ cho tanh cũng được ừ, hợp lý đấy tối có like không anh à tối mình đánh giải mình like nhá mười chín giờ ba mươi mọi người ạ tối nay đánh năm trận lận phải like á ừ chè vẫn chưa về hà nội hả anh nhà chè thì uh, chắc là sau này học ở trong sài gòn nên là làm việc ở trong nam mọi người làm việc từ xa thôi chắc là không ra đây nữa kiểu có dịp mà ra đây chơi hay là có gì thì chè mới ra thôi bữa kêu tìm khói không chịu thì ăn follow à, nữa nữa tìm khói nữa tìm khói thì chết em tú mình giàu quá nhờ siêu giàu luôn á bây giờ cho cái này vào tạm không cho cái này vào tạm cũng được ấy chứ từ từ nhá mình đang tính á như vậy không hay nè hay nè hay nè khá là hay bốc đồ luôn không bốc đồ cũng khá là ngon á xong rồi tí nữa mà ví dụ mà mình có đỡ vần vip á thì mình đổi đồ này qua đỡ vần đánh đỡ vần nhá còn không thì mình đánh sivir nói chung là cứ đép đã anh em ạ đép một chút đã lên cấp đi lên cấp đi lên cấp đi bốn chấm một lên nhá bốn chấm một lên nhá anh nhớ chè không chị em là nhớ nhớ nhớ thì hồi nãy chè mới gọi cho mình mà chè mới gọi cho mình gọi là nói chuyện một chút đấy chè kiểu à, đi ngủ á thời gian đi ngủ chè gọi nói chuyện ra ngoài làm người khác lo sợ hơn đau nhá đau nhá ông này đau nhá ông này đau nhá ông này có cái lõi tụ điện hơi cùi này hơi rổ một chút không biết là có rổ không nhờ bài mình không gọi là không sợ lắm cơ bản là bài mình đam sau á chỉ có mấy bài kiểu đam trước như kiểu là suy năm mia này hay là mấy con kiểu như là ire ta lông á thì kiểu sợ tại vì đam trước thì sợ mấy con tanh nhá còn tốt này thì bình thường top một lít em tú ơi à được nhá anh huy ơi được anh như lên cấp luôn ông mình đang win đấy mình muốn lên quá à. nhưng mà thôi nhá giờ lên thì nó hơi nghèo nên là để rau sau anh em ạ mặc dù là bài mình đang win á lên giờ nghèo lắm thôi để rau sau đi sau đó đá mình lên là siêu giàu luôn gặp bài này chắc là mình thua này gặp nhà này gặp bài này chắc là mình cũng thua ấy có lại thắng tầm xa với cả leo bảy nhưng mà ui có cái nhà kia kinh á né cái né cái gặp nhà này à gặp này hơi khó đấy hơi khó một chút đấy hơi khó một chút đấy anh vt cảm ơn chè vì đã giúp anh vt đi chết chưa nữa nữa nữa chè phải cảm ơn mình mới đúng ấy cào chết con catlin nói con kazik này từ từ nhá bờ cc đẹp này ê win được rau này là đẹp luôn á mình cần win á đừng có tạo ra siêu con kazik này bịp đấy nhở một mình con kazik làm hết luôn á nhà này lên bảy đấm quá uh từ từ nhá đờ với vần thanh lịch à đờ với vần hai uồng đao uồng đao vô cực từ từ nhá Để thì bỏ này đi uồng đao uồng đao vô cực Cũng xanh hay là kháng nhở hay là kháng hay là kháng anh em hay là kháng hay là huyết kiếm có huyết kiếm không diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt từ từ nhá đồ hơi ngáo nhem ạ không nghĩa đập cái này đi cuồng đao với diệt đi huyết kiếm ơ kìa dây chuyền á từ đã từ đã đẹp cái đẹp cái đẹp cái đẹp cái từ nhá mọi người ơi mình đang hơi hơi hơi ấy một chút hơi ấy một chút hai đồ này tí cho di hín được này còn không mình đập bớt đi cũng được chưa xoay xong chưa xoay xong ê sao cảm giác mình cứ chậm chậm nhở ai da mình cần một đồ hồi phục nữa anh em ơi chắc là đập cái gậy nốt đi đập cái gậy nốt đi a à, đau đau đau đau xoay hơi chậm á xoay hơi chậm á cái tài cái này hơi chậm á easy hit này di này hợp lý này ok cung xanh cái này dồn một tí đã anh em ạ không dồn nó đi á camille ram với cả uri à khá là ngon cái từ từ đã mình xoay cái đó Bowling Wood Drive. bốn máy móc còn reset nó tạm con ori một rau đã xong rồi tí nữa mình đập cái gậy đi bán mấy con này đi đã này mình lên là hai con tanh này nữa là cũng ok đấy bây giờ mình kiếm một cái đồ hồi phục đã anh em ơi thanh lịch vệ sĩ à nghĩa là thanh lịch đi cho con à, bờ răm đi bờ răm thì nó đang gặp bốc tù à chứ có hồi phục hơi hơi đuối hơi đuối hơi đuối ba con ba con à à nhà này nổ hũ à hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hũ mười một này hỏng rồi tú đần chưa từ từ nhá đập cái này đi anh em ạ thật đập cái này đi đã ê ba tia với cả bàn tay này được được được được được dồn nốt cỏ tanh hai hai đã speaker treo thanh gian vừa bảo cho con này cái thanh lịch xong thì lại viên đi anh mắc lên như là màn âm thanh này đất không mua bằng vàng tí nữa làm một cái bàn tay nữa cũng được nói chung là bài mình cũng chưa khỏe lắm đâu nhìn vậy thôi chứ yếu quá thật jihin jin một bàn một sao thôi bài mình phải có con gì nữa nhở có con uh, rary á rary mới ngon được hay hay hay à dù gao tốt anh cao thủ không vậy à giống ao lắm anh xoay nó hơi chậm với cả chưa vào form á chưa mát tay lắm làm cái bàn tay trước đi em tú xin cái hồi phục cái xin cái đồ hồi phục cái bàn tay nhá chứ bây giờ đợi huyết kiếm thì cũng chưa chắc được làm cái bằng tay chắc cốp Zihi nói chung là ba đồ này phụ đam cũng khá là nhiều rồi bây giờ tí nữa có một con Rary thì thay vào đây xong rồi lên cấp vào năm thanh lịch đúng không là hết bài nhưng mà để nhà này nổ hũ quả chết cơm quá để người ta nổ hũ người ta top một luôn á ui sắp đi ba này nhà này lấy gì đấy lấy siêu côn à lấy siêu côn hai về à? cất tầm outfit anh không để quần dơ muốn bắt anh à khó lắm em đừng mơ bây giờ mình đang có một đôi duy nhất à đang có một đôi không muốn dôn lắm thật sự là không muốn dôn lắm có ai đánh đỡ vần không không đỡ vần này không đỡ vần này không đỡ vần à cứ ôm lại nhá cảm giác mình đuối quá thì mình rôn còn uh, à, thì thôi thuật sư không thuật sư ngon này thuật sư ngon đấy anh em ạ thật thuật sư một chút đi thuật sư một chút đi tại vì con di hin đang một đấy mình nghĩ là cũng chưa cần đâu hello duy nguyễn nhá hello chuyên trần nhá ừ. hello mọi người mới vào coi nhá anh, ờ, anh em nào vào sau thì cho mình xin một like nhé leona của mình chưa có đồ thủ á nhưng mà được cái con ori bốc siêu một cái nhỉ với cả tầm này mình đánh bằng hai sao thôi tí nó yếu nhá con leona cần thêm đồ á con bram tơ này đang đung đồ đẹp quá ten ten ten ten ten bài cv đánh sao vậy anh á bài cv á bài cv mình nghĩ là đánh tiến công với cả kẹp mà bram với cả blitz cộng tái chế tanh thôi thì nói chung là form cv mình nghĩ là dễ đánh nhất rồi á có bài đờ vần này nhiều khi phải đánh mà vì tình huống này thì nó hơi khó hơn lá chắn siêu nghệ với cả hấp dẫn khó cưỡng à tướng thanh lịch được giận được giảm vào à mình nghĩ là lấy cái này thêm tanh cho leona đi nhở chứ bây giờ là cái này thì cũng được từ từ mình xem coi nhà này đánh năm phép năm phép à ơ nét sai ba cầm pháp sư hả đam phép á nhà này cũng đam phép nhà này đam nửa nửa nhà này đam tay nhà này đam tay đam phép đam phép nhiều quá mình nghĩ là lấy cái này đi tanh đi tanh đi hay là rôn leo ba để tanh nhở mình nghĩ là cv bán đi này chưa cần lắm đi để con này bên đây luôn đi cùng bên đi cho nó đam to đam to anh em ạ ừ. lên chín đẹp mà ừ, em tú đang lì ấy nếu mà thua thì cảm giác thua thì em tú rôn nhá còn win thì em tú lên nếu mà thua thì em tú lên à quên nếu mà thua thì em tú rôn còn win thì em tú lên cấp cất tầm outfit anh không để quần dơ hello nguyễn vĩnh an nhá muốn bắt anh à khó lắm em đừng mơ lên cấp thì kẹp con uh, à, Rary với cả kẹp thêm một con gọi là thanh lịch nữa thì thêm một chút máu với cả thêm một chút đam với cả con Rary hai cơ bản là về lết á nó bắn được mấy con ở trong góc ấy nó con uh, Leona của mình gần chết luôn kìa gặp bài hồn sư này sợ đấy nhờ mình có hồi phục ấy không biết là ăn được không nhưng mà có huyết kiếm thì tự tin hơn anh em ạ có cái bàn tay này nhiều khi sợ lắm vừa nói xong Ui, mày đấy vẫn win anh em ạ à. may quá may quá zone đi em à nhưng mà zone gì đấy zone gì bây giờ đấy ao top đi đây ôi có con này thì phải khỏi phải zone này lên cấp được này hợp lý này lên cấp lên cấp đấy có con gary lên cấp nhá có gary lên cấp bỏ con này ra với cả kẹp thêm một con thanh lịch nữa là đẹp còn không thì bỏ hai con máy móc à không mình nghĩ là để bốn máy móc ngon á bốn máy móc cho đam to với cả đánh nó nhanh em ạ anh vdt đập đồ con đỡ vần ra là binh á đập đồ con đỡ vần ra ấy rao nào mà con bờ răm nó đang đung đồ như này thì binh á, đâm thì sợ nhà nổ hũ cái này có con victor á kẻ mà phát hơi mệt đó blue à sojin à blue cho con derry ra cứu sớm không lên cấp luôn thật ra là cũng được ấy chứ bỏ mò đi nghĩ là lên luôn đi tầm này không có kiểu lì lợm được á không có lì cái mặt trâu mặt ngựa được mình bây giờ hết cái tụi này gọi là lì lợm rồi cho xin một con ấy đây xin một con uh, gì gì đấy không ra không biết ra Thôi cho con này tạm một rau đi đập sojin hay là đập cái nước mắt đi không mình nhá đập cái nước mắt đi kiếm súng à kiếm súng con này cũng được thật ra cho con mo vào thì thêm một sư vào mình muốn luôn thêm một con thanh lịch á cho nó châu châu ấy cho leona châu châu một chút nữa cũng được tầm này mình không dám lì ấy tại vì mình lì một rau nhá nếu mà mình gặp nhà nổ hũ á kiểu người ta đấm một rau xong á là đau lắm nên thành ra là mình lên nhiều khi mình thua là mình đép được cũng ok mình nghĩ là đép đi đép được cũng ngon á nhưng mà lại luôn không đã có thanh lịch nào không dây xì với con này dây xì ở đây là không cần cái xì lót con dây xì này không có da lông này ok được quá, tạm tạm như vậy nè xong rồi tí nữa mình nghĩ là lên được con này hai con này hai là bài mình mạnh lắm á rùa chưa à? ủa không giữ xin ra xin à? ra tôi bán rồi mà nhà này có bật lít này nhà này không có bật lít nước mắt cho con ori xoáy sớm không xoáy sớm đi nhà này dích một với cả dích một thì chắc là win rồi đúng không zin x một với cả cái xe một nữa cơ nhưng mấy team băng này hơi chí nhá giết cái team băng lẹ đi hợp lý này giết chết xe là xong rồi nhà này yếu nhà này cũng lên chín luôn à? lì vậy có nico mà lại lên chín không luôn tám mà lên chín không ao tốt mà hay cho ori nước mắt ở à? đây đây đây em tú trò ở đây em tú trò ở đây đập đồ con đỡ vào năm k năm k gì ấy năm năm nghìn á hay năm k gì đấy năm k gì <laughs> rõ ràng hơn được không chúng ta nên rõ ràng hơn được không bán đi để cô tiền một rau một rau sau đô nhầm ạ chúng ta nên rõ ràng ra cuộc sống này lắm bon chen nhà này có tim băng à tim băng hơi ghê anh em ạ thật mình nghĩ là lốc ở giữa thì ngon hơn chết rồi may quá chưa đỡ có kịp anh em ạ gặp nhà nổ hũ này cái nhà nổ hũ là cái vấn đề á mình lóc được con uh, cá chê khá là ngon không mất tanh nhờ mình nghĩ là mình không ăn được nhà này đám đấu sĩ xong rồi con victor nữa mình sợ là sợ victor á nó kẻo phát chết mấy con đằng sau của mình nhá may là victor một á victor hai thì em cũng đi rồi đấy victor hai là nguyên nhà ấy chứ phải có huyết kiếm với cả cái gì nhờ nếu mà muốn win bọn Reanta này mình nghĩ là phải có huyết kiếm với cả có cái gì nhở Về vip ấy ờ có cái về vip con đỡ vần kiểu nó sống cuối á thì may ra con này cầm xạ thủ trông hơi đần à quên con này cầm ngoại binh trông hơi đần mà lấy xạ thủ ra thì bỏ được slot gì không hay lấy diệt hay lấy áo choàng áo choàng hoặc diệt thôi diệt thì ăn được cái nhà đấy đấy lấy diệt đi chỉ lấy cái ngoại binh về trông nó hơi tù quá thật lấy cái diệt nhá nếu mà để đánh top một thì mình nghĩ là lấy diệt hốp hốp lên là con Jerry hai thì bắn được nhà đấy chết á còn không thì hơi khó còn không thì nó hơi khó Speaker Shell thành Run Viên đi mắc lên như là mai Tôi nốt con Jin hai phụ đam đi Ok Cái chê không xài được nè, Một cái thôi nhá Mình nghĩ là thua nhà đấy thôi ấy Còn lại mình chả thua đâu Nhà này có cái tim băng hơi sợ một tí Nhưng mà chắc là lo được Chắc là lo được anh em ạ <clears throat> bắt thuật sư đi tí đi chợ còn thanh lịch đấy á nữa nữa vẽ nữa đi chợ phun giáp chết nè phun giáp chết thì em tú bú vội lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh nhà này gpipa cặp đôi hoàn cảnh ê cặp đôi hoàn cảnh lâu rồi mình mới gặp lại một bài cv ba à quên gì nhở gpipa nhá còn ori xoáy tốt này mình có diệt này mình có hai cái diệt đấy thua thì hơi bịp ok win nha nhà này đi chưa 28 máu à nhiều máu phết đấy chứ chắc là tầm mid game lõi người ta ui mà lõi ông này đẹp đấy ui ba cái lõi này mà là bản ngày xưa nhở thề ba cái lõi này ở bản ngày xưa nhiều khi gp 2 á đơm chết luôn đấy chứ gp 2 đấm bài mình luôn đấy nếu mà là bản trước nhá bản này thì chịu đô một cái là jerry hai không thật ra là bây giờ jerry hai trên bàn à jerry trên bàn có ai bắt chưa nếu mà chưa có ai bắt thì mình có thể zone nhá còn nếu người ta bắt rồi thì mình eco lại nhưng mà đã chưa bắt thì mình zone trái hai cái đi thôi không ra thì thôi nhá anh tú non chỉ em à, cv à, ba top sáu của thầy slide với ạ nữa nữa bên kia con ấy hơi kinh ấy, anh em ạ thật có con gì nhở có con à, kazik ấy hơi ghê một tí anh tú có xem vụ ném bom xăng gì ở tân mai không á vụ ném bom xăng á anh tú không anh tú lướt qua thì thấy ấy, nhưng mà anh tú không xem nhá anh tú chỉ xem cái vụ gì nhở là bây giờ lướt ở trên facebook thì mình thấy nhiều vụ lắm chẳng qua là xem nhiều thì nó cũng hơi ghê ghê ấy kiểu xem nó cứ bị ớn ớn bây giờ cuộc sống này chả biết được ai với ai ấy ra đường nhiều khi nhìn mặt hiền hiền hiền hiền nhưng mà kiểu chọc vào chọc đúng vào cái điểm gọi là điểm tức của người ta đờm chết đờm chết anh em ạ không được giữ đầu lại cảm ơn tuấn anh nhá tuấn anh đã đăng ký gì đấy sao nó không hiện trên đây vậy cảm ơn tuấn anh nhiều hello pro hello nhật minh nhá hello pro ê phát âm chuẩn không hello pro <clears throat> game này là game gì vậy em tú à anh bill hôm qua làm sao mà có 21 điểm vậy <clears throat> anh bill nhà đúng không anh bill cực nhà đúng không mình nghĩ là trận này là nhà Renta top một rồi bài mình hy vọng là đừng gặp nhà đấy nhá gặp nhà đấy nhiều khi mình bị đấm chết luôn đấy chứ từ từ nhá thú tượng ngon đấy một chút thú tượng không thú tượng cú tượng cho leona ngon nhờ khỏi phải đập anh em ạ có đồ gì cần đập không chả có ấy xin là ra ngon hơn á bỏ ta lông đi bước chân về phía nhau em mãi trong sáng trời cho nốt con kia hai nè mình đang tính kẹp siêu côn nếu mà gọi là trường hợp không ăn được thì kẹp siêu côn đánh cái nhà đấy con Dari để bên này là hợp lý rồi đúng không tí nữa hình nhét qua đây anh em ạ lại gặp nhà kia gặp nhà này thì hơi khó anh em ơi gặp nhà này là mấy chết là đi nhở ba chết là đi à giống đi luôn đấy con victor trông sợ lắm cá hai nữa cơ phải mình chưa lên hai người ta lên hết hai rồi còn sao giết mấy con đấu sĩ này má cô nó bút hết rồi bài này top bốn không nhờ cơ bản là bài này cao tơ mình quá mình để người ta nổ hũ quả phêu quá mình dồn pha đấy hơi chậm anh em ạ anh tú xem tin gf chè qua gf hai chưa có đâu có đâu có qua không vậy thôi vui vẻ anh em ạ <laughs> trận này lỗi mình ấy pha kia mình gọi là rôn nó hơi chậm á thành ra nó hơi fail thành ra là để người ta nổ hũ là một cái gọi là sai lầm á thành ra là người ta top một luôn nói chung là trận này mình có thể làm tốt hơn đấy nhưng mà mình đánh hơi non đấy. Ừ. hôm qua anh đánh mấy bài nó lạ lắm em tú á hôm qua thì em không không xem nhưng mà <tsk> nói chung là em thấy cái bảng đấy căng ấy cơ bản là lobby đấy ai cũng đánh kiểu vội vội ấy nên là em không biết diễn biến nó như thế nào toàn là mấy ông kiểu máy đẩy thật ra là vào giải thì ai cũng máy đẩy thôi nên là em nghĩ là ai bài đẹp đẹp hay là gì thì ngon shoot <laughs> morning cái gì tầm này đấy quang hứng cho em xem nhà renta nhà renta thì có con ờ, siêu côn đấy bài đấy mình nghĩ là nếu mà muốn win á phải có đỡ vần v vip á xong rồi nó có huyết kiếm nữa xếp góc ấy nhiều khi ăn được cơ bản là người ta mới victor một thôi nhưng mà đấy chỉ là những cái mà mình vẽ ra thôi nhá còn lại thì mình không có gì cả thằng reata lấy mất tiền của em kìa vào ông em đi trận này đấy anh <laughs> không sao anh cảnh ơi em gà thì em mất thôi không phải là do ai hết do em gà do em non á nếu mà trận đấy em đánh tốt hơn thì sao mà ông ấy top một được đúng không do khúc kia em xoay bài gọi là bị chậm á thường thường người ta xoay gọi là năm đến mười giây thôi em xoay hết một round vẫn chưa biết xoay cái gì thành ra nó hơi hơi phế hơi bị phế một chút hơi bị phế em cũng làm lại cái đánh ngoại binh gọi là hơi hơi lon nhỉ không phải đánh ngoại binh khúc đấy thật ra là không phải đánh ngoại binh nhưng mà mình đang bị đập đồ á cơ bản là bây giờ mấy quả trứng lúc sau sau á xong rồi nó bị nhiều đồ mình hay bị rối lắm nhá kiểu nó không được đập đồ vội á xong rồi cứ bị kiểu tự nhiên bị bị bị nhặt đồ á nó bị lố lố á thành ra nó hơi phế mấy khúc đấy anh tú xem đấy cái hổ rion không anh vào trận mất rồi sivir sát thủ sivir sát thủ binh vừa là top sáu chén à <laughs> binh mà top sáu à anh build đòn à. anh build trêu em tú à làm game dốc đồ chít carry đi anh <laughs> chít tana à chít xạ thủ à chít xạ thủ dốc đồ à cũng hay ấy chứ tính ra là bài chít ngày xưa hay á ngày xưa hình như là mình nhớ là phương ở b hay chơi đúng không gọi là bài cầu súng tí hon thì phải mình nhớ không lầm đâu đó là bài đấy bài đấy thì cũng mạnh mà kiểu một là đép lên đánh di hai là đánh chip ba ở à, sáu john lulu ba với bobby bobby thì cần cái gì nhở bobby thì cần uh, à, thú tượng đấy mình nhớ đâu đó là cái bài đó như vậy nhưng mà mùa trước thì có con uh, bò à quên sion nó cũng hay sibon kiểu bộ bộ hay đế chế đế chế mình còn chưa chắc đột biến cơ dạo này chơi nó đây đột biến ngã xuống à đột biến hắc tinh à đột biến hắc tinh thì lại à, gì gì á hơi gì gì á một ấn hoa kỹ với cả nhà tài phiệt với cả chiến lợi phẩm nếu mà mình lấy chiến lợi phẩm mình đánh win trick được nhưng mà với cái form tướng hiện tại thì mình thấy chưa có hai sao á hoa kỹ à làm một trận chi không hay là làm cái à, eco trắng này đánh à, ấy đánh à, hắc tinh hắc tinh à nếu mà đánh top cao thì đánh hắc tinh gọi là ôn in luôn còn nếu mà đánh hóa kỹ thì ờ, cũng được nhà tài phiệt một nhà thôi có một nhà hóa kỹ rồi thì thôi nhá thôi mình nghĩ là cái tiền đi lấy tiền đi tiền là tất cả anh em ạ đối với mình có tiền là có tất cả nhưng mà tiền trận này mình có mà gọi là có hai đôi này thành ra mình đánh win cũng được á cảm giác ra hai sao đánh win nhá bốn tiến công bốn công nghệ bốn đấu sĩ ba ấn tượng sắt thủ viên vào top 6 á kêu đánh bài vào đội vui vậy top 6 à sojin à cung cấp anh em ạ bán bớt đi để lại mấy con này thôi mười tiền là được rồi lại không lên con nào và phế nhờ từ từ nhá mình xài luôn á sát thủ thách đấu máy móc với cả đấu sĩ à đấu sĩ đánh được renta máy móc đồ này không ngon hay là lấy sát thủ anh em nhở ê sát thủ trông hay hay á ê lấy sát thủ đét vào cái chữ đùa đâu làm một trận sát thủ đi cho nó vui vui vui vui vui vui vui, vui, vui anh em ạ ê từ từ nhá như vậy không nhìn ngầu nhở cho con rác bạc cái tai phát đi cho con rác bạc cái tai phát đi lao sau lên cấp là bốn xin nè hợp lý đấy xin em đừng dù nhà này sru hai với cả con bobby hai à ê nhà này trông mạnh đấy lấy cái sát thủ xong rồi đánh thua bịp nhở cho ba hạt kỹ vào nhà này cơ bản là người ta có con nét riu hai với cả có vệ sĩ á không đam vào thua luôn rồi đang tính đánh quy thì lại thua rồi hello anh tú à hello thủy tiên nhá hello em nhá à tốt đi cho fanboy tụi này không vui nhá nữa nữa fanboy tụi nào vui nữa vừa rồi mình không mua uy lao rồi hỏng rồi sát thủ thực sự là chơi được không vậy bốn xin bốn xin nhưng mà lại không có tanh để cái kia thì lại có tanh sát thủ à? sát thủ đồ này thì chơi được ta lông đúng không ê từ từ nhá làm một trận ta lông cũng được ấy chứ cứ eco tiền đã đi nhở eco tiền đi cảm giác đánh được ta lông ấy có ấy này có kiếm súng này cái này là mảnh tim băng này hợp lý đấy chứ nói chung là cứ từ từ nhá mình cứ ôm lại bọn này đi lên hai sao mình đép cũng được tại vì trận này ở dưới có mấy nhà nhà tài phiệt các thứ ấy, mình nghĩ là đánh à, đánh lu ấy cũng hơi khó nên là bán đi eco cũng, cũng tội tình gì đâu bốn xin mà trả biết được con nào bịp nhở khỏe đấy lobby là khỏe đấy nhà này lấy ngoại binh không đánh win à ai đánh kít à nhà anh kít à em đi ở đây ba anh tú à ba văn hùng tú ơi tôi buồn từ sáng qua đến giờ vẫn buồn á sao lại buồn vậy buồn gì mà buồn lâu đấy đừng buồn cuộc sống này có được bao lâu đâu cứ phải buồn làm gì buồn thì đi xả anh em ạ <laughs> Thanh tú ơi dạo này con vợ chè giống trầm cảm lắm á giống trầm cảm á chỉ là giống thôi à ba dốc đồ không ba dốc đồ thì chưa có nhưng mà mình có ba cái này nè ba cái à, ba cái này khá là ngon laomede âm đừng buồn trận này mình không đánh ngoại binh nhá để lại con ta lon thôi đúng không vì chuyện lỡ đôi đâu ai sát thủ tí nữa mình đánh kazik cũng được kiếm súng luôn cũng được không sát viên thần đi nhở sát viên thần đánh nó dễ nhà này chắc là win rồi nên là khỏi phải lắp đồ này bán con chuột đi úp cấp không úp cấp không úp cấp thì phải bán hai con này đi à úp cấp thì tỷ lệ ra được kazik đúng không thôi nhá ta lông tầm này chưa có thì thôi bỏ đi đánh mấy cái linh tinh đi đánh mấy cái vui vui đi tại vì tầm này mình đánh cũng vui vẻ cuối mùa anh em ạ tất cả cơ bản là đích này cũng không chơi hạt đấy để tôi đánh giải cho nó bay nhá hello anh tú lần đầu xem like của anh mong được anh chào hi hi à chào em <laughs> mong ừ, mong được chào mong hay mong chị vi có hay mong không chị vi có hay mong không tôi theo arsenal và cái kết sổ dư tài khoản nhỏ hơn 10k tôi theo arsenal à? <laughs> theo man city đấy đừng theo arsenal không ngày xưa mình thích đội gì là liverpool ở ờ, liverpool hay hơn bây giờ mình lấy giáp thiên thần không hay là lấy ấy hay là lấy bàn tay giáp thiên thần blue kiếm nữa này hai kiếm à ê kiếm nghe có vẻ ngon đấy một cái giáp thiên thần với cả một cái ấy không kiếm súng không hợp lý á lấy thêm mấy kiếm nhá mới đi làm về à em chào anh tô nhá hello anh em cảm ơn anh tô anh tô mới đi làm về à bốn rưỡi mà đã về rồi á anh tô đi làm à, về sớm đấy anh slide có đang like không anh tú anh slide không đó mọi người ơi anh slide đang để uh, để sức tố đánh giải mọi người ạ uh, khá là ngon nhá lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh rao sao à quên mình lên sáu là mình có ba nhà phát minh ba đột biến khỏe luôn á bây giờ mình cho con nào sát thủ nhà esriu không hay là mazaha ê mazaha trông hay hơn á mazaha đi cho con này ra đúng với kiếm đi đấy lắp full đồ nhá nếu mà thua thì mình bán nốt một con này đi một con uh, ờ, sinh đi mình nghĩ là không cần season hai đâu chết rồi để mai ra đây bị skill rồi à da chưa giáp bên thần nên là hơi đuối ui nhà này bốn tái chế nhiều siêu đấy xong còn kêu kia ở dưới nữa cơ nguyên nhà một pha đép nguyên nhà bài mình cũng gọi là yếu đâu nhở đép nguyên nhà con Darius cầm cái tái chế xong rồi con sinh nghịt cầm cái đồng hồ nhà này trông lực vậy cái ông dốc đồ nhỏ này đấm em tú quả chết cơm rồi đấy đau quá hello thu trần em xem anh video lâu rồi mà không được anh chè chèo xem video lại được lại mong lại mong chè chèo từ từ nhá hai con mazaha rồi tí mazaha hai đép ngon này trông bài gọi là hơi rách rách rách rách nhỉ anh em nhỉ trông bài đần đấy ui duzu uni à hay nhỉ việt anh này hai prone hai prone blue với cả sát thủ à đánh gì với ta còn á chị mong đếm tú dẫn đi ăn ốc á hi hi hi à chị lên đây đi chị phải lên đây mới dẫn được chứ chị cứ ở nhà đếm dẫn kiểu gì dẫn bằng miệng à chị phải lên đây người thật việc thật đi chưa ở nhà sao mà không dẫn được nghe liverpool cái phải vào mình ngay ở giờ anh vi anh vi muốn biết coi đá bóng à ghê vậy anh fan liverpool 50 năm mươi năm nè thì ngày xưa thì nói chung là em xem linh tinh thôi nhờ liverpool kiểu có mấy người em thích á kiểu ngày xưa em hay coi ai nhở ê giờ bảo fan liverpool xong rồi không kể tên được ai không không kể tên được cầu thủ nào ở liverpool không kể tên cầu thủ ở manchester united không mazaha cầm sát thủ trông nó có vẻ hơi hơi chiến chiến á mình sẽ đép bên tám trận này nhá mình nghĩ là đép bên tám được á chẳng qua là còn bao nhiêu máu thì chưa biết thôi lần hẹn hò đâu tối em tú có đánh giải không vậy á tối em tú có nhá tối em tú đánh tối em tú đánh lượt về đó mọi người đánh năm trận 19 giờ 30 nha mọi người mời rảnh thì treo một táp ủng hộ cho mình nhé đấy là mọi người rảnh thôi còn mọi người bận thì mọi người à, làm việc của mọi người cũng được một cái cung hay là trận này mình đui bui đồ nó kazik nhỉ anh em nhở bui đồ nó kazik không một cái giáp tinh thần này hợp lý chưa uh, khá là hay nhá một cái giáp tinh thần này một cái tim băng luôn hợp lý nhở chuẩn chỉ ở đấy đồ chuẩn chỉ ở đấy lên cấp luôn thì có nhà phát minh à nhưng mà lại hơi thọt lao sau lên được không làm một cái cung cho con nào nhỉ con sdu đi lao sau lên nhở Đao này lên thì 16 tiền thì cho một nhà phát minh vào được, nhưng mà thôi nhá, đao sau chắc là mình lên mình roll một chút kiếm bọn này luôn. Kiếm bọn này hai sao luôn cũng được, cũng hợp lý. Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sáng bức trời. Không thì eco đi, cặp này chắc là mình thua đấy. Em Tú được cốp à? Có đâu vậy, em Tú có được cốp đâu, hứa đi rồi chị. Hứa đi rồi chị lên he he he he. À. Hứa gì đấy, chị lên em Tú hứa. Chưa. Van Leerbull từ thời Torres là Fed and Torres nè. À. Thời Torres hình như là em nhớ là bóng Gera đúng không? Nói chung là ngày xưa em em em xem một chút thôi chứ không xem. Lại là nguyên nhà. À? Ê, mấy ông này đấm đau nhở? Cái form tái chế xong rồi nhà phát minh đầu game á. Xong rồi hai vệ sĩ đấm mình đúng kiểu ối rồi ôi á. Đau đấy. sáu mươi lăm máu. Nhà tài phiệt. Xong rồi tí nữa giống ấy đấy, phải zone bảy đó nhở? trận này chắc phải rôn bảy thật đấy chứ đùa đâu mình nghĩ là lên cấp đi để năm mươi tiền nhá để mà có cái dép anh em ạ để mà có cái dép anh em ơi xin em đừng rồi khi nào ma ra hai rồi mình bán con Ezreal đi mình lấy dép thiên thần nó nó nhá còn tầm này đang một thì thôi nói chung là trận này chỉ hốt kaisa thì dãy được thôi không thì chắc là mình ao tốt á anh tú nghĩ năm nay liverpool ăn bốn cúp được không anh mấy cái đấy thì mình không dành nên là mình cũng không biết nữa nhưng mà mình chắc là không đâu bốn cúp nghe nó có vẻ hơi nhiều á thật nghe nó vẻ hơi nhiều trừ khi phải gọi là phong độ gọi là tuyệt đỉnh á phong độ gọi là kiểu không ai kẹp bước được á thì may ra có cái trường hợp đấy không phải nó hơi khó nhở anh xem liverpool thì thời ra ra owen cơ á ghê và anh phi biết coi đá bóng này tưởng anh phi chỉ biết ấy thôi anh phi chỉ biết nhậu thôi hóa ra là cũng biết coi đá bóng đấy chứ nhà này nãy thì đánh ngoại binh winchick bây giờ anh lưu lại à, lưu không à anh xo à bắt lại cho mình những con gọi là đột biến và đó xong đó có cháu ghét à ngầu nhờ mình fan arsenal từ thời alexis sanchez mesut ozil với cả peter check nhỉ peter check mình nhớ là ấy mà ta peter check là chelsea mà nhở peter check là ấy à peter check là thời uh, Bitercheck là thời uh, Chelsea mà nhở ơ à, Bitercheck Chelsea đúng không ta Arsenal ngày xưa mình nhớ là ai nhở Arsenal sức sống mới ồ ờ, oh, vậy em không nhớ tụ điện sức sống mới à sức sống mới ngon đấy chứ tụ điện ông hà tụ điện cho con kazik nổ nổ nổ nhở cũng khá là hay ừ, tụ điện ngon á nếu mà đánh bằng hazic thì tụ điện ngon nhưng mà thôi sẽ sống mới đi cv à cv sát thủ à nghe hay vậy ê mình quên mất mình đang tích bốn mươi tiền đấy không không không không mua được à quên đang tích bảy mươi tiền chứ nhầm tối chỉ cần một cái top một thôi mai có ly trà sữa à <laughs> ok anh tô anh tô tốt bụng em cảm ơn anh tô được một trận top một với em tú thì hơi dễ anh tô hơi dễ đấy bây giờ đánh năm trận lẽ lại không được nhà này xin ra ba sát thủ ta lông hai lại chưa có đồ brain lại brain vip đánh brain à nhà này đánh kiểu thanh lịch đúng không nhà tài phiệt nhưng mà lại xài hết tiền từ rau này rồi hai bốn con à năm chết đấm mình bốn con à khá là mạnh nhà này lấy hai cọc đánh brain ba Cineron ba với cả con Cassadin ba khá là hay, khá là ngầu. Một bài gọi là mới, mới mẻ mình bây giờ đang thừa một cái cung đúng không thì chắc là mình lấy thông đạo anh em nhở đờ nó vần cầm cung trông ngon đấy thông đạo một tiền trông rách rách vậy có thực sự là ngon không vậy hay là lấy cung đánh kha kazik nhở làm mấy đại bác không ê từ từ nhá nhìn con con thông đạo này một tiền trông phèn quá chắc là mình lấy kháng phép ấy mình đợi huyết kiếm cho kazik đi thật còn không thì lấy cái gì khác nhá trông cái gậy một tiền phèn quá anh em ơi thề trông nó cứ bị phế phế ấy dễ mà sao lượt đi toàn top năm thế lượt đi em top bốn mà anh tô à chê mình à? chê lượt đi là không được top một à nên là lượt về cho kèo đúng không đúng không nhưng mà trận này sao nhìn giống cút cút thế nhở năm mươi lăm máu tầm này bài thì chưa có gì gọi là đép được nhìn chưa có gọi là cái tương lai vào top đâu á trận này vào top được thì chỉ có gọi là may mắn thôi á chứ trận này mình cũng chưa biết là đánh kiểu gì để vào top á nhìn nó cứ bị phế phế anh em ạ chơi game sáu mùa rồi bạn kim cương thì đến lúc bỏ game chưa anh á <laughs> mình nghĩ là tùy á nếu mà chơi game kiểu để vui vẻ thì à, <tsk> chả phần phải đặt nặng về vấn đề ranh á. kiểu vào chơi gọi là vui vui tấu hài dí dùng một tí ngồi vui đội hình gọi là lạ lạ hay là ngoại binh còn nếu mà để đánh chai hạt thì <tsk> đánh chai hạt thì nó lại cần nhiều cái yếu tố hơn nghiêm túc hơn các thứ chẳng hạn mazaham một tập đèn này Ezreal cũng mùng hai con eco để có kim băng cố lên đép nốt vài chết đi hai con kia sắp chết rồi kìa bùm hai ê ba máu cho đép một chết thì khó lắm hay sao ma ra hai à ngon này nhưng mà cảm giác khó đép ấy nhở mình cần một kiếm một con nhà phát minh mới ấy mình đổi cái giáp tinh thần qua trong mazaha ấy đẹp và dễ anh em ạ ngày xưa chị có một video được đăng lên fanpage arsenal fan club việt nam luôn á là chị đá à? hay là sao hay là chị bình luận hay là chị làm gì chị đá chị đá ý là chị đá bóng mà được đăng lên hả ghê vậy chị vì đá bóng hay vậy đang meta bài gì thế anh à đang meta mình nghĩ là bài uh, này sihin sivir sihin đánh chung là đam tay hoặc là đánh thuật sư thuật sư flex đánh bằng đam con gì nào làm con này ô ari làm con sena hai bốn sáu bảy chết hai mươi chín máu tầm này thế là trận này em tú niệm rồi đấy cảm ơn nhân fan tặng sao cho mình nhé cảm ơn bạn nhiều nhá nhờ coi chè mà biết vt mong vt càng ngày càng thành công cảm ơn nhân fan nhiều nhá ui nhờ góp chèo vt có thêm nhân fan và có thêm một trăm sao của nhân fan là hay á ui ấn đấu xí ở đâu đấy <laughs> bay qua đây à? từ từ nhá mà mình cũng đi gấp với nhau mà thật bây giờ mình lì thêm một round nữa thì mình lên tám được ở round chấm hai thì mình có ba mươi tiền rôn việc lên tám rôn xà nó dễ dàng hơn còn rôn ở bảy thì chỉ kiếm kazik thôi mà lên tám thì mình chỉ còn mười mấy máu mà nghe nó có vẻ khổ nhờ trận này chơi khổ đấy thật trận này chơi hơi bị khổ á trận này chắc là mình ao tốt rồi đánh nó sao sao á nước mắt bàn tay với cả clip phép à nghĩ là lấy cờ phép đi nhở cơ bản là bàn tay không cần á bàn tay thì mình có kiếm súng rồi nên lấy cờ phép nhá lì đi lì đi lì một rau đi lì một rau đi lì cái mặt trâu mặt ngựa đi cốc không hay là lấy huyết kiếm từ từ đi để mình xem ra ra tướng với cả ra cái gì đã nhá rau sau đã anh em ạ lì đúng một rau nhá đúng một rau duy nhất này đúng một rau để win này để win lại này lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh Lô quang dũng nhá đi sớm làm trận mới anh nhà thế mọi người ạ à, live vui vẻ vài game trước khi tôi đánh giải thôi hay là tí nữa mình chơi cái gì nhỉ mình chơi nick khác không cảm giác là nick này nó không có mục tiêu thật sự là mình không có mục tiêu cái nick này á ủ uh, mazaha mạnh chưa có cả lý phép và mạnh hẳn đấy nhá đét được một rau này win được rau này ngon đấy. ê cái tiền đề để mình vào top là đây á mình cần giữ lại máu nhá xong rồi rao sau mình zone này ra được con cái xa là ngon luôn đấy chứ trông nhà mà mình có thể thua mà mình lại win à nhái à eco hai khá là ngon lên cấp thì nhà mười ba mươi tiền nhá ba mươi tiền của tú đấy tôi được gì không camille con này không cần Uri. With every step I forge my own fate. Uri đâu rồi? À? Hmm. Cho một chút máy móc với cả thuật sư vào đi anh em ạ. Mình nghĩ là con Vi này không cần đâu, Vi hai cũng thế à. Hay là cho con này sát thủ không? Không, thật ra là con này sát thủ không ngon, bỏ đi này. Bỏ đi mình tích tiền lại đã nhá. Win được rau này đẹp bán đi con này luôn là hợp lý. Tầm này Mazda 2 nói chung là cũng đẹp được rồi, không phải là thua đâu nhưng mà mình cứ roll từ từ từ nhá phải roll trước ấy mà kiếm cây xa anh em ạ còn không để kiếm kha kazik tối thiểu là kha kazik hai xoáy hai chắc là win rồi bán đi bán đi bán đi phật sư đang meta đó em đánh thử một game xem sao á thật sư thì em chơi rồi anh tu ạ nhưng mà gặp mấy nhà bám tay thì nó hơi hơi gì gì á gặp mấy nhà đám tay nó hơi gì gì chứ bài đấy em tu biết mà anh tu chơi á mấy bài đấy phải phải phải biết chơi á năm một biến không năm một biến thì chưa đủ à? đó là phần seraphim đó là phần seraphim này từ từ nhá mình thay đồ một chút đi con sd ui nhà này rồng máy cái gì rồng máy sớm anh dai con này bỏ này con này bỏ đi mình nghĩ là đánh ba đột biến thôi xong rồi kẹp hệ được để camille lại trường hợp ra được con đấy thì dài nhá nhưng mà này dòng máy tầm này thì mình chịu rồi dòng máy tầm này à leo bảy á ê leo bảy dòng máy bịp đấy mất chích cái nhà này đâu đấy bài mình cũng không gọi là yếu đâu tầm này mình nghĩ là maza hai hai đủ rồi á cái xe thôi anh kha kazik chắc bỏ ừ nhưng mà ra kha kazik hai bắt đép cũng được nhà anh kít nổ rồi có cái xe chưa chưa đúng không cái xe không có à xẻng à xẻng biến đột biến được này khá là ngon chắc là lấy đi nếu có xẻng thì đánh là một biến được ra được con zin x nữa thì đẹp còn không thì hơi đi đi đấy chứ cơ bản là nhà kia ra được cái quả ấy ghê quá ra được quả dòng máy tầm này thì ai mà đỡ dòng máy tầm này không có con uri hai cc nữa cơ jihin gần lên hai à ui có cả giáp tự chế cho con rồng nó khai sáng nữa cơ ui nhà này mạnh ấy nhà top cao ấy, anh em ạ hello anh à hello duy quang lê nhá lần hẹn hò đầu tiên chuyên tình mình cái khá dích hai cũng được đấy tập này khai dích hai cũng ngon đấy ori hai à ori hai thì nữa nói chung là mình bỏ bớt con ghiếng không seraphim hai tí là không phải đâu hmm, mình đang roll lại một con kia cơ nhưng mà không có nhưng mà một con gì nhở Desai đây rồi vậy đi tạm tạm như vậy đã chết rồi bị kéo rồi bị kéo thì hơi phế anh em ạ nước mắt không hồi xoáy đồng phát là đẹp ok nhà này leo bảy chắc là vẫn đẹp được thôi trận này cố lắm mà dễ được kết thúc bảy đẹp thôi á bà anh không biết là có bách được không Ui, bà anh gặp này này đi rồi <laughs> anh kít đen chưa cố nhá cố dễ được kết thúc bảy lúc sáu là đẹp này là đẹp bái bai em anh đi ngủ tối đánh giải nhớ stream nha tối nay em stream anh tô ơi ok nhá anh tô ơi em tú chúc anh tô ngủ ngon nha bye bye anh tô khuyến mãi kinh nghiệm trận này mình đánh nguyên trích kiểu tầm này mình eco tiền là siêu ngon rồi nứt thống rồi nhở tầm này cũng chả có gì lựa chọn nữa phế thế victor thêm pháp sư với cả thêm ấy ông bỏ bớt đột biến nào chọc thêm pháp sư vào đi nhở mo hai như vậy không ori carry không ori carry à hai bốn sáu bảy hệ à có cái gì tái chế không nhở kiếm được con ra à, gì nhở nếu mà tái chế thì mất thần tượng đi à mất thần tượng thì con senna vào thì lại bù thần tượng được khó nhở không thân nên không có lý do gì để chào <laughs> theo tuấn anh nữa nữa đòn nữa nhà này Zinix hai năm mươi tiền à năm mươi tiền thì là do nhà do quả thể cho nhưng mà Zinix hai tầm này á rồi một số Zinix ở đâu mình có Zinix cầm mấy đột biến này cũng mạnh đấy chứ thấy chưa mạnh chưa em tú dậy ui rary hai luôn hả bịp nhá nhà này bịp nhá gõ kim cương niệm rồi à? thì dãy thôi anh em dãy thôi dãy thôi bây giờ trong con này vào có thuật sư với cả ấy thuật sư với cả thần tượng xong rồi kiếm con uh, ờ, sriu thay con này nữa là có thêm cái gì nhở có thêm tái chế thì thêm được một hệ nhưng mà thêm một hệ thì lại không có tanh con mo hai nhiều khi tanh được hay là tí bỏ con này ra nhở con này có mỗi pháp sư thôi đúng không tí con zinix thì có tái chế với cả đối thủ thì ngon hơn nếu mà có zinix thì ngon hơn nhưng mà trước tiên phải zone kazik hai nhá cho kazik hai nó carry cái Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sao một trai Giao điện luôn thôi nhở Cái thuê à, cái thuê nhìn có vẻ nhiều hệ chứ Ori này, này Nhiều hệ một bỏ nhá Sao biết có hai được không vậy? Predictable. nghĩ là không cần đâu đây rồi khá dích hai rồi khá dích hai rồi thì khóa lại thôi nhà này tám hết đấu ui chuyên ba con kia ba ba con ba sao trông sợ đấy nhà này mình thua chắc rồi đấy quan trọng là thua ít hay thua nhiều thôi ui con orion may là còn kịp máy đấy ui cờ liên nhanh nhất nhà này chết đâu hai hai hai em tú xin cái top sáu rồi trận này mình nghĩ là top sáu là ok rồi á cơ bản là mình đánh lúc đầu nó hơi cùi cùi á hơi tuyệt thế. Ê, hay là đổi đồ cho con uh, ori shishi không ori bây giờ cầm cái crit phép ori kiểu chết cuối ấy, nó xoáy mình nghĩ là nhiều đam hơn ori crit phép xong rồi cho con nào sát thủ nhở <laughs> ori crit phép thử nhá thử xem nó có nhiều đam không từ từ mình xem gặp nhà nào đã gặp này con ờ, con ori chắc là được chơi anh em ạ nếu mà gặp nhà nào cảm giác con ori không được chơi thì mình không lắp đồ nhưng mà gặp này chắc là ori được chơi này bảy phát đam to phết thôi đùa đâu ê hình như là nãy giờ mình để ý là lấy cái sức sống mới xong á hình như là con bát nào cũng chết trước khi sức sống mới hết á ok ui sai đép được nhiều chưa sai đép được nhiều phết đấy xin cái lớp sáu nhá em tú gà quá không có tanh em tú không có ui ba con vi à ba con vi thì bây giờ bỏ được con gì ra bỏ pháp sư ra thì có thêm một chút tanh khá là hay đấy thêm một chút tanh nhưng mà con vi là tanh được đấy nhở hay á lên đi ui gặp mẹ này kinh đấy ê gặp cái nhà đấy trung kinh đấy bờ bên sát thủ xin ra sát thủ xong rồi cassadin cũng sát thủ nữa cơ mình để như vậy là né hết cỡ ở đấy chẳng qua là ăn được hay không thì không biết nhà này trông ghê đấy từ từ nhá con vi bế này đi đi cho đỡ cái ui sao con ori của mình bị ăn đam ở đâu nhở cặp bàn này thì mình nghĩ là con mazaha cầm đồ lại ngon hơn này nhưng mà sao con ori của mình đam một phát chết luôn cơ <laughs> mình nghĩ là mình né như vậy là hay nhất rồi mà con ori mình chết sớm quá ori xoáy được một cầu nữa thì chắc là chết hết á vế nhở cá chê thay victor được đấy á cá chê thay vào thì nó cũng chả được nó không mình mình nghĩ là con vic con con cá chê nó không làm gì con victor nhiều khi nó thêm thêm đam á thật ra ừ thật ra là con con cá chê cũng ngon hơn thật con cá chê nó nút đồng phát cũng ok victor nó cũng chả ra chiêu á nhưng món victor thì được cái pháp sư thêm một chút đam à shiba nhà này mình win được ấy chứ hơi đen đấy chứ nhưng mà nhà này có mấy con sát thủ ấy cao tơ được bọn kia anh em ạ con brand này mạnh ấy ê mình xem nốt cái nhà này một chút đi trông hay á nhà này cai xa hai rồi nhưng mà mình nghĩ là nhà này vẫn chết thôi nhà này gặp nhà hách đấu thì thua chắc nhà hách đấu cơ bản là con truy này đồ kinh quá xong người ta có cái sáu hách đấu với năm hoa kỹ ấy, trông ghê nhở bài truy này mà có mấy cái ấn á mình nhìn đúng sợ luôn nó thật kiểu đánh phong bình thường thì không sao nhưng mà có mấy cái ấn á mình nghĩ là nhà chuyên win được á tại vì sao tại vì nhà này có cái giải giới này kiếm kiếm thuật áp chế nhà kia không có cc đường chuyên này nó chặt thoải mái rồi và lia quá nhanh ngay mà nhà ra vừa rồi mà mình win được á xong rồi mình ấy được cái chữ dãy được cái chữ ui nhà zinix hai với cả con lia hai sớm có dòng máy mà lại top bốn à em hobby kinh nhở hobby này ghê đấy bi chiến tao tài đấy top năm thì à, top bốn thì là mười, top sáu trừ hai mươi, Top sáu trừ 20. Ê tính ra là bị trừ ít đấy chứ, cảm giác lâu mà bị trừ ít một trận như vậy á, bình thường mình trừ nhiều lắm. Đột biến. Nhưng mà trận này cơ bản là khúc đầu của mình á, thế nó hơi hơi hơi fail, mình nghĩ là nên eco thì nó hợp lý hơn. Mình đánh kiểu XO ấy, đánh nhà tài phiệt còn XO thì nó hơi tù. Mình nghĩ là lần sau nếu mà là nhà tài phiệt thì nên là eco luôn nếu mà muốn đánh top cao thì nên là eco để kiếm thật là nhiều tiền nhanh nhất có thể để mình lên được mức mức tiền nhanh nhất có thể mặc áo vàng đánh mới đỏ vt ơi à. nếu mà đỏ thì tối nay nhá tối nay đánh giải với cần đỏ chứ tầm này cần gì đỏ đâu mọi người chơi vui vui sương sương thôi tối nay thì cần đỏ này à lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sao trai chắc là like thêm game nữa xong rồi ngày hôm rồi mình nghỉ mình đi ăn xong rồi à, tối nay mình like đánh giải nhá tối nay đánh giải năm game ấy nên là mình nghĩ là tí nữa nên là đi ra ngoài ăn gì với cả cho đầu óc nó gọi là khuây khỏa một chút đỡ gọi là bị nặng nề anh em ạ gần đây à. xin em đừng dù nỗi nhớ đi xa vì mà đêm xuống bầu trời bốn sáu ba một một một nhưng mà hôm nay hôm qua đánh train team là một một ba sáu bốn trận này mình đánh bảy nhà phát minh nhưng mà thiếu tanh này Rally hai cầm đồ này bán không tín lắm nhìn bài mình như vậy mà top sáu được bịp chưa nhờ trận này nhiều khăn đấy nhở hai nhà phát minh phế đấy vt phế đấy làm một trận nữa làm một trận nữa bước chân về phía nhau em mãi trăng sáng trời trọng uh, wow <laughs> tôi đánh giải anh tối nay em tôi đánh giải nhá tối nay đánh giải lượt về mọi người ạ lượt đi thì nói chung là năm trận rồi lượt về tối nay năm trận nữa 19 giờ 30 nhé. Mọi người ai mà rảnh thì có thể coi bên kênh à, bất cứ kênh nào bên Ghiền cũng được, ai cũng đánh hết. Lobby 6 người gửi ép anh em ạ. Gặp lobby này à, lại là cái lobby kiểu như cái trận đầu đúng không? Thành ra là đánh top 4 thôi à. À cái ông trận trước này, cái ông trận trước gọi là full 5 tiền hai sao xong rồi lên 9 top 4 này. Chắc là mình nghĩ là do thiếu đồ hay là thiếu tanh nhá chuẩn bị xuống đại cao hủ du học à vt à có đâu anh long hoàng em tú vẫn có một nick k năm mà sáng nay em tú mới đánh một nick đấy á được được top một được ba ba điểm khá là ngon cơ bản là tầm cuối mùa là em hay đánh ngoại binh á kiểu em toàn đánh ngoại binh à đánh kiểu nó vui vui á với cả đánh kiểu đánh mấy cái bài gọi là chưa đánh á để vào giải đánh cho nó mượt mượt mà vào giải nhiều khi nó bị tâm lý á mình dôn ra được mấy cái bài gọi là có thể đánh được nhưng mà vào giải kiểu nó bị tâm lý á thành ra là không có xoay được nên là mình nghĩ là nên luyện đi luyện trước mấy cái bài mà ít chơi ấy để ví dụ vào giải nó ra được cái tình huống đấy thì chơi cho nó dễ mình phải hướng đến cái chức vô vô địch vô địch anh em ạ lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh từ nhá hmm. lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm mát lấy anh <laughs> vua địch à? vua địch mà anh long vua địch cái gì đấy ai đang đầu bảng trong giải đó anh cường mọi người anh cường đang ba mươi chín anh cường là ba mươi chín điểm mình à, à quên anh cường ba mươi chín thứ hai là anh so ba mươi sáu thứ ba là mình hai mươi tám nói chung là từ thứ ba từ hạng thứ ba trở xuống đến hạng thứ bảy thì đều có cơ hội cả còn chị vi thì nói chung là cũng có nhưng mà kiểu chị vi thì cơ hội nó hơi thấp tại vì chị vi đang có 11 điểm anh em ạ nếu mà muốn vào gọi là chung kết ấy, thì mình nghĩ là chị vi phải cần đột biến tối nay chẳng hạn như là ba cái top hai một cái top ba một cái top bốn chẳng hạn đấy nói chung là trận nào cũng phải là bắt buộc vào top rồi còn nếu mà out top ấy, thì mình nghĩ là chỉ được một trận out top thôi và out top top năm còn lại là mình nghĩ là tối thiểu là phải top ba trở lên á thì có hốp nhá có hốp lật lại còn không thì khó lắm VT hai trận đầu top một bú xong ba trận sau máy hỏng hoặc lỗi mạng ăn ba cái còng xong ao giải à ê giống cái đợt mà mình đánh cái giải à, anh Bill á mình cũng bị mất điện một lần á mình nhớ là trận đầu mình cũng trận đầu là mình hình như là mình top bốn trận hai là mình top một à trận trận hai là mình top sáu trận ba là mình top một thì phải trận bốn xong rồi top tám luôn phế luôn xong rồi trận cuối mình đánh phải là top một mới được vào thành ra là mình ôn in ngoại binh thì phải mình nhớ là mình ôn in ngoại binh xong rồi cuối cùng mình đánh trận cuối hình như là được top 4 thì phải top 4 top 5 á thành ra bị loại loại giải đợt đấy đúng tiếc luôn á <laughs> kiểu tự nhiên nó đánh đánh từ vòng bảng á xong rồi bị loại vì vì cái cúp điện á mất mạng chứ mà là cúp điện ừ hôm đấy là mạng bên mình chưa ổn chưa ổn định thành ra là mất mạng không đánh được top 8 phát đi luôn ao giải luôn thành ra là bây giờ mỗi lần mà đánh giải cái vấn đề mà mạng với cả điện á hơi hơi rén tôi đánh giải cho kèo cho run nhỉ cho kèo là không run đấy long ạ còn không cho kèo là run không thật ra là em thì đỡ bị run rồi ngày xưa thì mấy lần đầu á mấy lần đầu ngày xưa em đánh giải ấy, thì em run lắm còn à, đánh nhiều thì nó cũng quen này cơ bản là khi mà mình làm một cái việc gì quá nhiều rồi thì mình cũng phải gọi là nhìn nhận ra được những cái còn thiếu sót hay là sai lầm hoặc là những cái tự rút kinh nghiệm ra từ bản thân thôi thì nó sẽ tốt hơn chứ một lần đầu hai lần đầu á đánh kiểu nó bị run nó toát mồ hôi xong rồi run run xong rồi run tướng non trẻ bắt được cơ mà thành ra là mình nghĩ là cần quá trình thời gian cả chứ ai ai đâu mà tự nhiên mới vào mà đánh đánh đánh giải mà hay được luôn đâu hiếm nói chung là có nhưng mà mình nghĩ là hiếm chỉ gọi là một số trường hợp thôi ít em mới đấm anh slide top năm tội lỗi quá anh tú ở đấm trong ranh à ác vậy tối nay mới sợ chứ tầm này danh dùng mình nghĩ là cứ lên thách đấu được rồi cuối mùa mọi người chơi nó phân phân một tí thôi chứ trừ khi mấy ông gọi là leo top thách đấu thì cần còn không nghĩ là chơi vui vui thôi làm cái giáp bây giờ nãy giờ mình nhặt cung với cả kiếm rồi ấy làm một cái giáp nhá làm một cái đồ thủ đi bích một cái đồ thủ đi giáp bây giờ thì đầu game mình nghĩ là có cái giáp lửa hoặc là thú tượng lắp ngon hoặc là quyền năng quyền năng cũng được còn áo choàng thì cũng được ê lại là đột biến rừng à tám rau trưởng tám rau là sau rau ờ, người đá đúng không khá là hay á đa cái form ấy đây chó ghét sớm mất thứ đây mình làm một trận đột biến cho nó vui vui nè xong rồi đi ăn đẹp này zillion một con zillion zillion zillion u uh, vách với cả leona trận này ra nhiều tiền đúng không thành ra là mình có thể eco sớm được mình đang có cái này ê từ từ nhá một chút dốc đồ đi mua con này vào này leona với cả con uh, Ezreal à Ezreal thì bây giờ mình mua có nhà phát minh chắc là mình mua Ezreal á bán Leona đi nhá mình có vách tanh là được rồi Leona đầu game cũng ngon đấy nhưng mà mình thì ít khi đi lên mặt thanh lịch lắm thành ra là cũng không thích lắm Blitz à vậy thôi khỏi phải bán hợp lý chưa em đang leo mùa đầu em đang leo đầu mùa chơi ui luyện cung kiếm phép cả đột biến là mình vừa vào đột biến đúng không chắc là làm trận đột biến nhở thật ra là nếu mà để đánh flex thì lấy luyện cung nó hợp lý hơn còn đánh phép thì cũng được này cơ bản là mình có hai con phép rồi nhưng mà mình cứ bị nghiện đột biến đấy anh em ạ thành ra là chơi đột biến nhá bán đi lên con này hai này ui ba dốc đồ luôn hợp lý thế tích tiền thôi tích tiền thôi tích tiền được mười tiền nè nói chung là trận này mình eco năm rao đầu xong rồi tí nữa mình đánh nhá tí nữa mình đánh à, đột biến đi chơi đột biến cho vui anh em ạ cơ bản là mình thích chơi cho nó kiểu nhìn cái bài nó thích thích á kiểu chơi nó vui thôi còn tầm này cái nick này mình mình không có chai hạt điểm nên là thôi còn nếu mà chai hạt điểm thì trận vừa rồi à tơn vừa rồi chắc là mình lấy luyện cung á đánh nó chắc kèo hơn tại vì bây giờ mình phọc bài xong một tí nó không ra chó với cả ra gaza thì mình sẽ đi cung ở một cái à, à một quyền năng cho con chó ghét này ơ không có tiền à phải thôi không có tiền thì lên cấp nhá mình cứ tưởng là rau này còn ba tiền cơ nhưng mà rau trước hình như nó ra rồi nhở ờ quên mất đừng quên mất anh em ạ cho con này vào không bây giờ mà tích tiền thì hai hai ba bốn bốn tiền với cả ba là bảy tám chín mười ấy à? từ từ nhá hình như là mình tích tiền được chứ đúng không tích được tiền thì mình sẽ tích nhá ok tích tiền đi anh em ạ quyền năng luôn cũng được ấy chứ tại vì trước sau thì cũng phải đánh chó gát thôi gặp nhà này yếu này hợp lý này nhưng mà đáng lẽ mình giữ lại con dích nhà mình bán dích hơi vội ấy tại vì mình nghĩ là bài mình không win được ai nhưng mà là mà lại win được nhà này cơ đột biến gì vậy vt là đột biến rừng nhá mọi người ơi ngoài ghét chè ra thì vt còn cái nào tim nữa không mà có đâu có ghét chè đâu mọi người ghét chè nói mất hết quan điểm quý chè còn không hết đấy chứ từ ngày xé dvt buồn biết mấy ui nhà này đép bằng hai chết à 2022 quân nguyễn một nhà ba ngoại binh lên ở ba à căng vậy ê trận này u hợp lý thế nhờ từ từ nhá mình phải thay vào á lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sớm bước chân ra chó ghét sớm thì mình bỏ luôn nhá hai pháp sư chưa chưa đúng không tí cho con này pháp sư vào ok này lắp luôn thôi anh em ạ chốt luôn chốt luôn chốt nha lên một con bài đột biến rừng cho anh em chơi đột biến rừng là đột biến gì à đây đột biến tiến hóa biến dị tướng đột biến trở nên mạnh hơn mỗi hai giây nhận thêm chỉ số cộng dồn tối đa năm lần nói chung là sau năm giây thì con chó với cả tướng đột biến thì nó gọi là trâu hơn với cả đam to hơn đấy chè hẳn buôn ma thuật rồi à chè buôn ma thuật anh long ơi tại vì à, chè muốn gọi là theo con đường gọi là học học đại học nữa nên là chị sẽ không ra hà nội nữa và chị sẽ ở trong ờ, trong sài gòn sắp tới là trong sài gòn để đi học và đi làm đi học và livestream game này vào top đăng ký người ủng hộ ao top thì rap một bài nhận kèo con em tú à rap á rap à rap thì em tú rap hơi dở nhưng mà nếu mà được thì cứ nhận đi nhưng mà em tú có hát được không chứ rap thì em tú hơi fail á rap thì kiểu rap vui vui thì được chứ còn nghe nó hơi chói tai á từ từ nhá con mazaha này ngon nè mọi người ạ mình bán con này đi mình tích tiền hay là mình lên cấp mình tích tiền thì được hai mươi tiền nhưng mà mình lên cấp mình nghĩ là bài mình win được á nhà này lên năm thì chắc là mình phải úp cấp rồi anh em ạ tại vì nếu mà nhà người ta không lên năm thì mình eco được cơ bản nhà này cũng không mạnh này nhà này lên năm rồi à mình nghĩ là mình sẽ úp á hai nhà úp năm lận là căng vậy căng vậy vậy thì một chút gọi là đấu đá nhau đi một chút đấu đá đi che về tú buồn lắm mà buồn chứ mọi người cơ bản là một người gọi là bằng tuổi với cả một người gọi là hai tâm sự với mình á mà về mất rồi cũng hơi buồn buồn là do kiểu mình thấy làm việc với chìa kiểu hiệu quả cơ bản là mình học được nhiều nhiều thứ thành ra là hơi buồn một chút nhưng mà bây giờ mỗi người một một con đường mà anh em sao biết được ai rồi cũng phải bỏ bỏ người ta mà đi thôi bao giờ chìa về lại hà nội thế anh á chè bây giờ nếu mà ra thì kiểu ra chơi thôi chứ còn công việc thì chắc là không anh em ạ công việc thì chắc là chè định cư trong sài gòn với cả trong buôn ma thuật luôn ơ sao bài cứ tự ra thế à thế là hết còn tiền đi ăn cùng vt rồi à buồn vậy à thì nói chung là sẽ có dịp thôi mọi người ạ thì mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like nhá mình chào một trăm năm mươi anh em đang xem nhá mình sẽ lấy đồ à, đai máu đi anh em ơi mình cần một cái dây chuyền hoặc là một cái quỷ thư cho con uh, mazaha thì nói chung là cái nào cũng được còn anh em nào mà chưa follow cho mình xin một follow thank you dép đi anh à xa chè rồi em tú có buồn không Ui, con cassadin này hơi nhiều nhá cassadin của em tú hơi nhiều bây giờ mình cho đấu sĩ vào hay là cho cassadin vào nhở thôi hai pháp sư chắc chắn là cần rồi mình tưởng nhà này lên sáu chứ lên sáu là mình lên luôn ấy chứ chiến luôn ấy chứ tám chín chín điểm qua mười hai giờ đêm mà lên thách đấu hả anh tú hình hình như là bây giờ chín trăm mà chưa lên đâu mình nghĩ là phải chín năm rưỡi đấy chín trăm tầm này chắc là chưa lên đâu chín trăm rưỡi đi cho chắc cốp anh em ạ em tú có sợ em trèo vụ trộm không nữa nữa nữa vụ trộm gì đấy vụ trộm gì đấy mấy con đấu sĩ kia chắc là mình không mua đâu nếu mà tí nữa có con gì nhở có con ressa thì mình mua sau nhé tại vì cơ bản là đột biến rừng tí nữa mình đánh một chó ghét là nhiều ấy nên là chắc là mình kẹp con bò anh em ạ khỏi phản khỏi cần phải bắt mấy con đấu sĩ lại nhá có con vi thì bắt ngon còn không thì thôi sao buồn bằng phương gb à? thật ra là ai cũng buồn mọi người chè ở đây cũng vui mà phương cũng vui phương thì nó cũng vui tính với cả nó nhiệt tình còn chè thì kiểu là <tsk> chè kiểu nó hòa đồng á với cả nó hay là người bắt chuyện gọi nó thì nó hơi gì nhưng mà ý là chè là một người hay kiểu bắt chuyện đi gọi là hảo bằng hữu à huynh đệ à, huynh đệ ơi à. em chè bỏ em túi theo anh kiên ừ, anh kiên hình như là cũng trong sài gòn mọi người ạ nhà này à một chút tỷ thí ông úp sáu ông úp sáu thì nó hơi điên thật ra là bây giờ mình thua thì mình bán đi mình vẫn có tiền á nên là thôi mình nghĩ là không cần phải úp sáu đâu thua một rau là coi như mất ba lợi tức mất ba lợi tức nhờ bù lại thì mình sẽ có cái gì nhở mình sẽ có cặp này này thì mình có hốp hơn đấy cái nhà này có con ari thì hơi kinh này với cả có con mo á vật sư thì nó hơi ngán cặp này này thì mình nghĩ là win được một cạp hai hai hai ui con dích này đẹp cái gì đấy từ từ nhá ờ win nào win nào một cạp nữa anh em ơi con chó của mình tích hợp số hơi kinh ấy chứ hai mươi lăm số rồi ok ba mươi tiền tầm này siêu giàu rồi đấy trận này mình nghĩ là vào top được đấy, top cao á mất trick này à, sao anh long lại mất trick được dồn đê á dồn gì đấy tính ra là slide cống hiến cho nghề nhất ép đúng không anh nhá cống hiến cho nghề nhất mình nghĩ là ai cũng ấy mà ai cũng cống hiến mà còn cống hiến là kiểu ừ, nói chung là anh trần lai thì kiểu luôn luôn là một người à, luôn luôn là một người gọi là đúng giờ giấc này luôn có gọi là nghiêm túc trong công việc thật ra là nghiêm túc thì ai cũng có nhưng mà ý là ý bảo gọi là giờ giấc á kiểu à, chuẩn chỉ không chậm trễ đấy đấy mấy cái đấy thì mình <laughs> u chó à mấy cái đấy thì mình nhiều khi chưa làm được đai máu nữa à, hai cái đai máu khá là ngon rồi đấy một là nước mắt hai là gậy đi thì mình lắp được đồ luôn thì khá là ok kháng phép à kháng phép mình hơi tù nhé thật sự là đồ như vậy thì hơi tù đấy bây giờ mà mình lắp luôn cái giáp máu thì tí nữa mình mất đồ á mình mất một cái gọi là <tsk> dây chuyền với cả một cái quỷ thư cơ nên là mình không muốn lắp lắm thật nhưng mà mình lên lên cấp nhá đấu sĩ ngoại binh cái gì vậy đấu sĩ ngoại binh với cả tiến công à nếu mà bây giờ lấy thì lấy đấu sĩ thôi <tsk> phế đấy tiến công không hay lấy tiến công tiến công bây giờ cũng chưa con nào cầm được ấy thôi mình nghĩ là lấy tu sĩ đi rôn một tí không thôi chậm rồi anh em ạ chậm rồi thì thôi nhá bốn đột biến trong đần đấy một cái dây chuyền cả một cái gì gì đúng không cái đem máu đã này cung hay là thông đạo nhở cái hung đạo cũng khá là ngon đấy không mình nghĩ là không cần đâu bài mình tầm này mình đánh bằng đam uh, đam thâu châu ấy cũng ok chứ ê bài mình quy được nhà ông này bịp ấy ông này lắp diệt á lắp diệt muộn vậy Ui. ra cái ấn kia thì hơi cùi ra được cái đột biến thì mình ngon luôn á xỉu siêu xịn luôn á kháng không anh nhá, kháng mình nghĩ là từ từ anh em ạ tại vì tầm này lắp thì cũng chưa con nào gặp ngon á thật ra là kháng thì cũng được ấy nhưng mà cứ bình tĩnh nhá tí nữa nhiều khi có nhiều cái ngon hơn á ơi hai lớp kháng luôn nhở tại vì bây giờ trước sau thì mình cũng phải nhặt dây chuyền hoặc là quỷ thư á ừ, kháng hợp lý đấy kháng trong kazik không từ từ đi mình nghĩ là từ từ đi mình đã tính muốn lên cấp nhưng mà lại chậm chậm chạp quá anh em ạ lên cấp luôn vội hình ngon đây gặp bài này giống mình thua lắm con mo hai nè xong rồi random ra cả cung xanh cơ lắp vào quỷ thư cho chắc cốp mà thôi gặp này này mình chịu nhá coi như là mình mất trích vậy nhiều khi mình lên cấp mình cũng thua á quỷ thư với cả diệt cung xanh thì mình chịu rồi cơ bản là bọn rừng này lên giáp đấy có cái cung xanh cũng cao tơ được một phần nào á thôi cho mình kẹp nó con này đi thì đẹp ừ hai hai nếu mà lên cấp kiểu có năm năm gì nhở năm đột biến ấy thì may ra win không thì thôi thua bại đột biến gì vậy anh à đột biến à, đột biến rừng nhá đột biến à, rừng mọi người ơi tấn công điểm yếu phước lành với cả độc hành à lõi phế đấy nhở độc hành thì tầm này mạnh phước lành cũng được phước lành hồi phục cũng được mình cơ bản chưa có hồi phục á mình nghĩ là phước lành đi lõi hơi phế đấy đao sau về mình lên cấp nhá đao sau mình nghĩ là lên cấp xả tiền một tí đi mình giữ lại trích đi giữ lại máu nhưng mà giữ lại trích mất trích thì mà còn trích đâu mà giữ kháng cho chó đi chứ anh nhá nữa nữa nữa kháng nữa nhà này nhà phát minh zone là zone gì đấy zone năm nhà phát minh à có năm nhà phát minh rồi chắc là muốn zone hai sao một chút cơ bản là nhiều đôi không có đôi gần na này nhà này đánh đánh dốc đồ ba sao trận này diệt ngon nhở nhưng mà mình cứ phải ưu tiên đồ ấy đã để cho ghét vào góc đi nhiều khi có mấy nhà blitz á kéo con chó đỡ bị đỡ bị à, đỡ bị kéo anh em ạ hai hoặc ba cho chắc à mình cùng nhau động băng ui con cookie này full dam con này xong rồi có cái phước lành ấy ngon nhở mỗi tội là tí nữa ra chiêu hơi muộn thôi nhưng mà mình nghĩ là ngon á tầm này đẹp ngon á tầm này ba đồ này nó cứ bắn một phát là chết một con rồi Ui, không chết á sao yếu vậy chắc là không crit hay sao á ua ua nhưng mà được lấy đồ trước này hợp lý này nhà này giáp chết đâu ra vậy ê ủa đao chợ đầu có trẻ không nhở ê nhà này hai xạ thủ thôi mà một cái giáp chết ở đâu ra vậy bịp nhở gậy với cả nước mắt này mình nghĩ là lấy nước mắt trước cho con chó ghét cũng được còn không phải lấy gậy làm gửi thư có đam có lấy gậy vậy làm gì có sự lựa chọn đâu em tú chơi game có được lựa chọn đâu giáp lửa ngon em tú á hoặc hợp đột biến rừng à ừ, nhưng mà đột biến nói chung là giáp lửa thì à, đầu game cũng được nhưng mà tầm này thì em tú không có giáp á không có mảnh giáp với cả nghĩa là quỷ thư đi quỷ thư thì về lết nó ok hơn lô lưu thế hoàng nhá chào đấn tù, à quỷ thư vậy chắc là mình lên mình đôn một tí luôn đấy mình kiếm con test sai cái con test sai của em tú đâu ta, con này hai à mình nghĩ là không cần đâu con chó hai này mình cần đúng một con kia thôi á thật đây rồi ok như vậy nhá như vậy nhá siêu cô này hơi bóp anh em ạ bỏ đi nói chung là bài mình tầm này mình nghĩ là đép bên tám được rồi nè chó hai với cả có bò rồi hợp lý ở đấy tầm này chắc là lên tám thôi có vô cực mà không crit gì đấy ừ sao sao á được nghỉ hè rồi em tú ơi á được nghỉ hè á à, nghỉ hè à tầm này mười tám rồi mình nhở thì nói chung là giờ mình không đi học á thành ra là nhiều khi mình cũng không không biết lịch ấy chứ ngày xưa thì kiểu còn biết biết xong rồi còn biết là hôm nào hôm thứ bảy xong rồi cứ đợi đến thứ sáu thứ bảy là quẩy á còn bây giờ thì ngày nào mình nghĩ là cũng như nhau kiểu chỉ có là ngày nào thì ấy thôi còn tiền ngày nào thì hết tiền đấy còn thật ra là ngày nào cũng như nhau nhỉ. bán đi này bán cách đi này đi đấu sĩ này cho con chó à cho con này nhá cho nó trâu lên cấp thì kẹp thêm một đấu sĩ được kẹp một vi hoặc là tam ken mình nghĩ là kẹp tam ken thì đẹp nhất gặp tam ken thì nó hắc đồ được thì binh hơn gặp nhà này con eco để bên đây nhà này gp ui nhà kia tự nhiên có cái giáp chết đấy thành ra là hơi kinh nha bạn thật vậy đi nhà này bốn xạ gp xạ với cả lucian xạ trông ngấy vậy điên à trông cứ bị kinh kinh đủ gì á con bò hút được phát nữa thì đẹp ok được nhá hai này trước khi chết nó cc được phát là ok đấy gà hello naki rồi sao giết con uh, à, gp này má nhà này nhiều chết quá bài mình chưa mai ra hai nữa cơ đép nốt con ấy là đẹp nốt con đi nốt con đi hợp lý hợp lý nhà này tầm này mình chịu rồi họ đánh bằng chết chứ không phải là đánh bằng ấy đâu gp hack được một đống tiền này ui bốn đồng một rau à có giáp chết kinh quá gp hai nữa thì chịu mai ra hai này hợp lý này ta ta ta ta ô cái ông này chê kèo ơ nãy em tú ờ, nhận rồi mà quỳnh dung nhưng mà ý em tú là giáp không được thì em tú hát được không xong game anh tú chơi tiếp không á xong game chắc là mình nghỉ ngơi một chút để tối đánh tim à quên tối đánh giải mọi người ạ chứ bây giờ mà live tiếp thì tối nó hơi hơi đau đầu á nên là chắc là tối mình để để sức live năm game em ơi tối còn live năm game nữa với cả cơ bản là hết game cũng tầm khoảng năm rưỡi rồi thì mình đi ăn luôn mọi người ạ có dây chuyền này ui hai cung này có khe dích thì đẹp nhá đồ khá là binh ấy đồ đồ này nói chung là được vi với renta à dây chuyền cho con này này tí nữa một cái đại bác cho con cho con à, khá dích này xong rồi một cái à, huyết kiếm cho con ấy nữa à? một cái huyết kiếm cho con khá dích nữa là đẹp không thật ra là huyết kiếm thì mình không cần mình có rồi đúng không mình có cái phước lành rồi một cái đại bác là binh còn không thì không đạo không đạo cũng ngon nhỉ mình nghĩ là đại bác với cả một cái bút bẫy đi xong một tháng phép này tí nữa một là mình làm bút rồng hai là mình làm nỏ xét ba là mình làm huyết kiếm đấy hoặc là bốn là mình làm cú tượng trận này không có mấy nhà phép á. hay là tí nữa vé được cái xẻng ở chợ nhở đẹp luôn đấy chứ và mà này chắc là mình không win được rồi mình chưa có đam sốc á kiểu đánh chỉ trì lúc nào cũng thua bài ari này hết anh em ạ bà thập sư này á mình nghĩ là đột biến ờ, gì nhỉ kết liễu hoặc là đột biến ờ, đột biến kết liễu á hoặc là con aoe đột biến ờ, năng lượng thì mới ra ăn được còn không cả cái bài này auto là thua thua là thua đau nữa cơ kiểu cơ bản là kẹp một phát nó xong rồi bọn kia nó cứ hồi phục lại cay vãi lên cấp luôn không lên cấp thì mình giữ máu được lên cấp đi nhờ mình không rôn nhá mình eco một tí đã đại bác cho tạm con vi đi tí nữa mình đổi được trước sau thì cũng phải đại bác rồi đột biến kết liễu à anh tú à đột biến đột biến rừng á đột biến kết liễu thì anh tú lại đấm nhà kia rồi chứ đột biến rừng trên nên là trông nó hơi hơi hơi ai đuổi bị cao tơ chứ mà là ai đuổi đột biến này thì mình nghĩ là phải cần bảy đột biến á, để nó bù đam lại thì mới ra chơi được ui con bò của mình trâu chưa thêm được một chút đấu sĩ thêm một chút máu trâu chưa nhà này vẫn chưa nổ này gặp mình thì hơi khó nổ bài mình trâu á ui con bò hút được ba phát một con bát anh em ạ nhưng mà này thua đẹp thua ba chết thôi nhưng nhà mình nghĩ là yếu nhất để mà nổ đấy không nổ được thì tí hơi khó nhá phải cố mà nổ đi bạn ơi hũ mấy rồi hũ mười một à căng nhở leo vào tám hũ mười một reanta hai vi với con này vào à bảo sao bảo sao không nổ được là đúng rồi khó nhà này để con này bên đây vậy đi vậy đi vậy đi top tám renta ba kìa anh nhá sao renta ba được mọi người khi nào mà nổ hũ được cơ ui từ từ nhá gặp nhà này đúng nổ được thế nhà này yếu thế chết rồi nhà hùng bay bề này cho người ta nổ rồi hỏng rồi hỏng rồi sáu sáu sáu để triệu hồi con quỷ bên trong quy đi á sáu sáu sáu gì đó cái game anh tú nghỉ rồi mà tuấn anh nhưng mà nhà kia nổ rồi anh em ơi nhà kia trông yếu quá nhà này đang cúp quy hai à nổ được là mệt thật đấy chứ không đùa đâu lắp hai kiếm để đổ này ui con gì đích này win rồi từ từ nhá u urf không urf không u mười một là cái ông này xong rồi đấy xong rồi đấy xong cái lobby này rồi đấy game này không vào tốt chịu anh à nhưng mà giờ ông này top một rồi này u mười một năm renta rồi Ê, ông này có thực sự là khó nhưng thật ra là bài ông kia cũng khó lấy cái nỏ xét không nỏ xét này là đắp máu đắp máu cũng được nỏ xét đi hay là vút rồng vút rồng cũng ngon đấy chứ ê vút rồng ngon á nhưng mà thôi mình nghĩ là lấy nỏ xét đi được rồi á lấy vút rồng thì nó hơi thừa thật cơ bản là bài mình thiếu đam đó cơ lấy vút rồng thì nó tanh trâu quá nhưng mà thừa quá đôn một tí anh em ạ đôn một tí qua qua xem có cái gì gọi là hay hay không v hai à? v hai gặp lại bác không đần nhở nhưng mà lên được thì cứ lên nhá vì nhà này top tám rồi này nhà này không có V này xong rồi còn để nhà kia nổ Ush. ông nào kêu nhà này delta ba vậy delta ba thật kìa nhà này gặp mình chắc là mình win thôi nhà này không có đam sốc không có đam để giết được bọn này á ta ba chịu rồi đây là từ nhá gặp mày này chưa chắc ăn được đâu thật đây nhưng mà nhà kia mo một à nhà kia mo hai cái thứ hai đi thì may ra là nhà kia chết luôn á mo một thì khó rồi mo hai nhà kia chết đấy thật mo hai với cả con ari hai nhà kia thua đấy chứ cơ bản là bài renta kiểu bị cao tơ bởi bọn thật sư hết tam không qua được con mo rồi nhà mình cũng win được nhà này không vậy con mazaha đủ số mà vẫn yếu đấy cố lên ok đánh đúng bằng chó gác luôn á chó ba trận này là đẹp đi luôn ba trang bị với cả trí tuệ siêu nghệ với cả lá chắn tầm xa à ê ba trang bị thì hình như là mình nghĩ là mình đủ đồ rồi bây giờ mà lấy đồ thêm mình lấy đồ kha dích hoặc là cho bò lá chắn tầm xa thêm một chút còn cái này thêm thêm hồi phục ấy mình nghĩ là cái trí tuệ này ngon á thật tại vì mình nhiều đồ không phải nhiều đồ mà là kiểu mấy cái con này của mình đều có đồ hết nhỉ mình nghĩ là lấy cái này hợp lý hơn ba trang bị nó hên xui lắm nếu mà ra được trang bị ngon thì ok ví dụ như là vô cực xong rồi các thứ các thứ thì ngon thật đấy là chắn tầm xa thì xếp ở dưới nó hơi tù nhỉ thôi mình nghĩ là lấy cái này đi mình nghĩ là lấy cái này hợp lý nhất rồi để sau ra quá là mình ôn in zone bò hai cái thứ nhá đi luôn nè à. chưa đi được hello mọi người mới vào xem nhá thì ai mà trên like cho mình xin một like nhá mọi người ủng hộ cho mình một like với thank you thank you mọi người giúp mình uh, vài giây để uh, like cho mình một một một cái nhẹ nhẹ với ê cho vi ở dưới đấm không nhà này có một ram kê ở đây hơi sợ nhở nhà này sáu xạ đúng không ê sáu xạ bắn mình hơi kinh ấy thật đẩy về không hay này đẩy về trước này nhưng mà hình như là vẫn cc được anh em ạ vẫn cc trùng nhà nào có galio cơ có giáp chết kẹp hệ ngon chưa đốt con được không ok ui từ từ nhá chó được không chó lo được không chó lo được không ui nhà kia có chiến lợi phẩm anh em ơi không có chiến lợi phẩm là được đấy chứ ô trận này dãy nhá nhà này đi rồi này nhà này uh, từ từ nhá nhà xạ thủ này ăn được nhà renta không nhở nhà renta ui nhưng mà lên được con v hai nữa à thật ra nhà này nhìn không mạnh lắm đâu mình cảm giác không mạnh lắm nhá bài họ chưa có siêu côn tí có siêu côn đấy thì mạnh còn không thì bình thường ba trang bị ra giáp nước mắt cung thì đời đi à. ừ nói chung là lấy trang bị nó hên xui quá với cả các bạn làm nghĩ là đồ như vậy cũng được rồi con bazaha này thì à, có sojin hay cái gì nữa thì binh thật đấy nhưng mà mình không ngắm liều rồi em ạ có vô cực cái khazik này nhưng mà khazik đâu khazik em tú đâu vô cực với cả giáp lửa u uh, cai xa từ từ nhá hai lên hai không cứ lên đi đã nào cai xa cầm cái này ngon này hút bẫy à hợp lý đấy chắc thần thần nhưng mà mình nghĩ là đổi quỷ thư luôn cũng được tại vì có cái lá chắn siêu nghệ thành ra là mình chia đồ một chút nhá bây giờ mà muốn kẹp bảy đột biến phải lên chín đúng không lên chín thì bỏ con vi ra kẹp con cassadin với cả con kia vào là được con bò chắc chắn là mình phải để lại rồi thì con bò con tại vì con ờ, con bò để lại thì con chó của mình nó mới trâu rồi anh em ạ không thì chết nhanh lắm có cái xe rồi thì mình lại đang muốn kẹp bảy đột biến cơ nhưng mà mình sợ bài mình không đép được á để xem một vài round như thế nào nhá nhà này di một thì có vẻ là hơi yếu nhưng mà lại có chiến lợi phẩm mà quy được rau này ngon á hợp lý này ok dồn đi chó ba man ba à thôi em bỏ man ba rồi con kesa này ngon hơn chứ kazik này thật ra là lên chín được ấy chứ nhưng mà dồn cố bò hai không nhở dồn bò hai nó chắc cốp hơn thật không thì ờ, nó hơi khó đấy từ dồn một tí đó mọi người ạ chó ba cũng được cái xa từ từ nó cái gì đấy đất sai hai à con này chắc là không cần ba nữa rồi hai cây xa bây giờ mà kẹp bảy đột biến phải bỏ bò ra cơ bỏ bò ra thì kẹp cassadin với cả con kazik vào đi bốn đấu sĩ nhưng món bò lại bốn đấu sĩ cho vi cầm cái kia à cho vi cầm cái rừng à nó lên chín hơn bảy đột biến thì ba mươi lăm giáp không phép với cả bảy sức mạnh à kiểu nó cộng nhiều đam á nghĩa là cần nhiều đam á không vào đam luôn không vào đam thuật sư luôn hello em tú à hello phạm tuấn anh nhá ao tốt đi à ao tốt đi à bàn chung phi này chắc là bỏ đi anh em ạ à. bốn đấu sĩ mình nghĩ là tập này đấu sĩ không trả làm gì á bây giờ mà đi chợ nhà được một cái ấn đột biến nữa thì cũng không đủ slot à ê nhà được một cái ấn đột biến nữa thì cũng không kẹp được nhở phế đấy chỉ có bò con bò ra, chỉ có bò con bò ra thôi à trông đần đấy nhở mình muốn kẹp con bò quá hai bốn sáu sáu chết con trái tim đột biến là có phải bú không nhà này có luyện công bắn nhanh đấy zeken nữa nhà này bốn máy móc thì phải ngay mà nhìn cái cách bắn của con sena là biết rồi bắn nhanh á một chắc là phải zone đấy anh em ạ bây giờ là đã đột biến cũng chả bảy đột biến được cơ nếu bảy đột biến thì phải bò đi nếu bảy đột biến thì phải bò bò đi à. muốn bò của mình tanh á không chắc là không ham bảy đột biến đâu đánh như vậy tạm á bỏ này đi được ai. thêm sát thủ vào thêm đam không có đồ gì ngon không bốc đồ à bốc đồ thì cũng chả con nào cầm được cơ mình nghĩ là lấy số zin đi nhở hoa hồng mà hoa hồng cũng chả ngon lấy số zin đi thêm một chút đam từ con uh, cai xà hoặc là con này đi không có đồ thủ ngon đấy cái giáp lửa các bạn là mình có quỷ thư rồi lấy cái giáp lửa về tù á không trùng kích hệ <laughs> bài mình nó chỉ đến thế thôi anh em ơi từ nhá mình dồn nốt đi anh em ạ không lên chín được đâu bài này không lên chín được Khazik nữa này Hết đá chó rồi Hết đá chó rồi à Zinlick thì cũng chả kẹp vào được chả làm gì cả ba mình tới giờ bón bò đi là đúng kiểu không có tanh luôn á thật gặp này có rồng mà chiến niệm phẩm kinh quá đừng có vào tốt luôn vậy má từ nhá bỏ một con đi không ham được đâu bây giờ chỉ nuôi chó ba được thôi malaha này chó của em tú đâu han vi à chạy làm gì hết chó rồi anh em ạ lì nốt rau nhá gặp bài này thì chịu nhà này cũng không dẫy được cơ ê hình như là bài mình thua hết rồi hay sao á thật bài mình thua hết rồi hay sao á top năm dừng rồi em mà cao hơn đấy để như vậy con leona lại dẫn con bò đi ở đần đấy có một bẫy đỡ được một cái này kazik làm được việc không vậy chạy đi chưa chết đúng không còn một máu à quên còn hai máu tài sản trồng đần đấy mình mới rơi cái chìa khóa hay rơi cái gì á <laughs> kháng hiệu ứng à trồng đần chưa <laughs> lại một biến dừng lại là top năm mà bây giờ con ico đi xong rồi hốt hốt con chó ba cái xe hai được không thì đi có cái giành lại thế trận thì ngon ừ, có cái giành lại thế trận thì đánh ờ, gọi là đép siêu khỏe luôn đấy đép bên chín á thường thường cái lõi giành lại thế trận á đánh chó gát á cú lắm thôi hát trước đi à nhưng mà hát được không hay là bắt buộc phải giáp vậy cho tú hát được không cho tú hát được không tú hát nhá hát cho nhẹ nhàng nhá đỡ tra tấn lỗ tai nhá cái hiệu ứng à con bò hay con nào đấy kazik ừ, kazik nhỉ chó ba chó ba kazik nhiều thật đấy nhưng mà nãy mình làm gì đủ lực đâu mà nuôi bỏ nhá bỏ con ma à, bỏ con kia luôn đi đây là mơ nó lên một con đi thề bán cả cái xa rồi mà không ra luôn mà chó ba nhiều khi gặp nhà này win được ấy chứ không thật ra nhà này cũng diệt nhở nhưng mà có hốp á còn hơn là không không lên được tại vì bài bài của mình con chó tanh trâu lắm mình có giật đầu nữa cơ đấy chó ba là win được mà ấy từ từ nhá hình như là win nè win nè ê bài này top ba nè được chưa được chưa được chưa giáp đi anh à em nuôi man với chó ba giờ ngon rồi không ờ nói chung là luôn ba được nhưng mà con cai xa tầm đấy em nghĩ không ngon tính là lúc đấy em tính lên chín cơ xong rồi rôn ra gì thôi tầm này không còn gì để mất cho nó vui vui nhá rôn chơi chơi vui vui tí nhưng mà mình phải rôn chó bài thôi á thật Ê, à. đây em nhìn đần chưa phun chó luôn thôi vào chút ba nhá chị ơi tập này bán hết tướng luôn chó ba à? đây đây em tụi bán hết rồi đần quá thôi là một trận gọi là chó gát nó vui vẻ thôi tối đánh giải anh em ạ ba đột biến đột đánh đột biến hay mà trông con chó hay mà chó rít chó đét à Ê, hôm nay đánh hòa điểm này một trận top ba một trận top bốn vào trong top sáu ấy từ khi nào mà top ba cũng mười điểm đấy cái nick này có thực sự là còn chơi được không vậy hay là vứt cái nick này đi nhỉ trông phế đấy cách đây một tuần thì cái nick này một năm tám mươi mấy á giờ còn một nick này thôi ai sáng nay mình làm một trận nick này top một ngon chết luôn nè jc một sg một top một được chưa cần gì phải gọi nhiều đâu à, <laughs> top tám đâu đây <laughs> điên rồi thôi chỉ ăn một bài cũng được thế không được nghe giáp à em mà trong game đi á ok làm mời nhưng mà em hay chơi nick kia một bài à cộng ít vậy anh nhá thì mình cái nick đấy đánh nó bị heo nhiều á thành ra là hơi ít anh em ạ thôi chắc là bây giờ mình uh, ờ, ọp mình nghỉ để ờ, mình đi ăn xong rồi tối nay mình đánh giải cho nó tốt nhá thì cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream buổi chiều ngày hôm nay và ủng hộ mình nha thì ai mà trên like cho mình xin một like nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá thì bây giờ mình hát tặng cho bạn ấy một bài đi <laughs> hát à? hát bài gì đây lần hẹn hò đâu đánh gà cũng về được rồi em ơi ừ, nói chung là cũng hơi gà hơi gà một xíu hơi gà một xíu anh nam ạ nhưng mà bài gì nhở hay để tối được không tối nay thì nó ấy hơn á tối nay đánh giải xong nên mình hát tặng cho bạn ấy nhá giờ mình chạy cái thôi cảm ơn anh em nha bye bye mình ọp đây tối nay mình live tiếp nhá bye bye mọi người hi hi chạy